không hiểu sao bị sập livestream nữa ừ. hello hello các bạn ơi chúng ta vào lại livestream của cô nhá ờ uh, yeah Ờ, uh, không hiểu sao mà quay um, một khúc ra xong rồi tự nhiên thấy không thấy livestream nữa Yes, ok, chào Khánh Duy, xin chào Thảo, xin chào bạn Nguyễn Hải Nào các bạn có nhìn thấy ờ, cô Ngọc không, có nghe rõ không ạ? Rồi, Ok, xin chào Bình Dương, xin chào Nguyễn Hằng Rồi, xin chào Việt Anh Yes, các bạn đang điểm danh đúng không? Rồi, xin chào Còi Tâm Nào chúng ta bắt đầu quay trở lại livestream của cô nhé ờ, Cô vừa mới livestream xong thì tự nhiên nó bị out ra ấy Thế nên là chúng ta hãy quay trở lại để bắt đầu với buổi học ngày hôm nay luôn Rồi, đây là buổi học đầu tiên của ngày thứ nhất trong chuỗi 5 ngày tổng ôn luyện đề đột phá 9 cộng Và các bạn nhớ này, tất cả các bài giảng cô Ngọc sẽ đều lưu lên trên trang fanpage Luyện học tiếng Anh cùng cô Ngọc Cho nên là những bạn mà chúng ta đang xem livestream á đó thì chúng ta lên trên trang luyện học tiếng Anh cùng cô Ngọc nhé và chúng cô giáo sẽ lưu lại toàn bộ bài giảng ở đây đấy và trong nhóm Zalo của chúng ta thì cô giáo sẽ đăng uh, toàn bộ cái đáp án chi tiết cho các bạn đây này đó và đây là cái nhóm Zalo đầu tiên của lớp của cái uh, chuỗi livestream năm ngày tổng ôn luyện đề và nhóm thì hiện tại đã full rồi nếu hôm nay mà chúng ta học bài chăm chỉ thì cô giáo sẽ bảo chị Trúc mở thêm một nhóm số 2 để chúng ta có thể nhận được toàn bộ đáp án chi tiết đọc điền đọc hiểu của cô Ngọc ở trong đề ngày hôm nay nhá được chưa đấy và ngày hôm nay thì uh, cô giáo sẽ đây là hướng dẫn giải chi tiết của toàn bộ đề và cô giáo đã làm xong rồi Hướng dẫn giải chi tiết này cô giáo là dài bao nhiêu trang đây nhỉ? Dài 36 trang Rất chi tiết Dịch cả ba bài đọc cho nên là lát nữa sau khi cô giáo livestream xong thì tất cả những bạn nào trong nhóm Zalo của chuỗi ngày chinh phục tổng ôn lên đề 9 cộng chúng ta sẽ nhận được và chị Trúc sẽ gửi cho các bạn nhá. Được rồi. Ok cô giáo xin chào Nga. Bây giờ cho cô giáo hỏi là các bạn đã làm trong linh điền đáp án của ngày hôm nay chưa? Nào chúng ta trả lời cho cô giáo đã làm chưa? Thì khi mà các bạn điền vào linh điền đáp án bạn à, Phạm Đà Ly có nói là đề ngày hôm nay khá là khoai cô ạ Ờ đề ngày hôm nay khá là khoai thế nhưng mà nhá Hôm trước khi mà cô giáo giới thiệu cái chuỗi 5 ngày chinh phục này thì đã có một vài bạn nghía qua cái đề này và nói là dễ đấy. Cho nên thì thể thử xem là hôm nay có bạn nào được 10 điểm với đề này của cô không nhá. Đấy. Đề ngày hôm nay không quá dễ đâu nhưng là đề dễ nhất trong chuỗi 5 ngày. Và bây giờ thì các bạn hãy mở cô giáo xem ma trận của đề ngày hôm nay nhá. Ma trận của đề ngày hôm nay thì cô giáo đã phân chia câu hỏi uh, dựa trên bốn cái mức độ khó. Thứ nhất đó là các câu hỏi nhận biết này, Thứ hai đó là các câu hỏi về phần thông hiểu. Thứ ba là câu hỏi vận dụng và câu hỏi thứ tư là câu hỏi vận dụng cao. Để đạt được con số 9 cộng là anh sẽ phải làm được các câu hỏi vận dụng vận dụng cao đây này. Đấy. Nếu như mà chúng ta làm bài tự nhiên đúng không? Thì các bạn đã nghe thấy vận dụng vận dụng cao quá nhiều rồi. Nhưng nếu với những câu à, thuộc về môn tiếng Anh thì những câu vận dụng vận dụng cao nó sẽ như thế nào? Thì ngày hôm nay bây giờ anh nhìn này, ở trong bài hôm nay ví dụ như trong phần từ vựng ngữ pháp đây thì anh sẽ nhìn thấy cô giáo là ví dụ câu hỏi về cụm động từ đúng không là một câu hỏi thuộc về phần vận dụng cao tức là câu khó đấy nhá đấy nhưng anh nào muốn 9 10 nhá chắc chắn làm được đúng không phải làm được rồi là ví dụ câu hỏi về phần uh, y đừng thành ngữ này đúng không rồi là câu hỏi về từ cùng trường nghĩa này câu hỏi về phần đồng nghĩa nghĩa của từ này trái nghĩa nghĩa của từ cũng là những câu hỏi vận dụng cao câu khó đúng không và câu hỏi về gì y đừng thành ngữ đối với phần trái nghĩa các câu khó ví dụ khó nhất của đề đó là những câu về phần đọc hiểu trong bài đọc hiểu thì cô giáo cho hai câu thuộc vận dụng vận dụng cao là một câu liên quan đến idiom này, rồi một câu liên quan đến câu hỏi hàm ý này. Còn những câu hỏi thuộc phần vận dụng cũng khó thì nó cũng nằm đa số trong phần bài đọc điền và đọc hiểu đấy cho nên là những bạn nào mà lát nữa ở trong nhóm Zalo thì cô giáo sẽ uh, gửi đáp án chi tiết của phần bài này cho các bạn nhá đấy những bạn nào chăm chỉ nhất ơ oh, sao nó cứ bị sập livestream thế nhỉ Ờ, các bạn có có nhìn rõ cô không? À không đây rồi. Các bạn có nghe rõ cô Ngọc không ạ? À? Chết rồi hôm nay làm sao nhỉ? Cứ phải hỏi học sinh cho có nghe rõ cô nào không? Tự nhiên cô nhìn thấy cái nói đó là trang này không tải lại nữa. Các bạn có nhìn rõ không ạ? À? Dạ, yeah, các bạn ở trên đây bây giờ đang có hơn 700 bạn ở trên fanpage và gần 1.000 bạn ở trên TikTok đây này các bạn nhìn thấy không tất cả những bạn ở trên tiktok nhé chúng ta vào trên fanpage của cô ngọc này đó là luyện học tiếng anh cùng ngô ngọc để các bạn có thể xem livestream được mượt hơn rõ hơn to hơn và chúng ta lưu lại được toàn bộ livestream được chưa rồi nghe thấy nhìn thấy ok vậy thì chúng ta bây giờ bắt đầu chiến đấu các bạn nhé đây là một khóa chuỗi liên tục trong 5 ngày với tên gọi là tổng ôn luyện đề 9 cộng Chính với cái tên gọi này cho nên là các bạn sẽ có cho cô là 5 ngày liên tục chúng ta có những đề uh, chuẩn theo cấu trúc trung học phổ thông quốc gia. Đặc biệt dành cho các bạn 2K4 đấy vì cô giáo đang mở tuyển sinh khóa tổng ôn luyện đề. Và vấn đề ở đây đó là sau chuỗi 5 ngày này không phải các bạn đạt được luôn con điểm 9 cộng mà vấn đề ở đây là chúng ta biết được là mức độ điểm chúng ta đang ở đâu và cái lộ trình của chúng ta như thế nào để lên được đến điểm 9 cộng vào tháng 7 năm 2022 này, được chưa nào? Đây là đấy mới là điều quan trọng nhất. Và bây giờ thì các bạn hãy bắt đầu vào buổi live ngày hôm nay nhá. Ngày hôm nay thì là đề dễ nhất trong số 5 ngày chuỗi 5 ngày của chúng ta với tên gọi là xác định mục tiêu à, cô giáo sẽ à, nhờ các bạn làm một động tác này trước khi chúng ta bắt đầu giải đề này đó là các bạn hãy ghi ra cho cô giáo vở ngày hôm nay này đó là cái điểm của mình thử xem đề số 1 ngày hôm nay điểm của các bạn là bao nhiêu và điểm này chính là điểm gì á điểm mà ờ, xuất phát của các bạn đấy đúng không tức là cái lực học thực sự của chúng ta đang ở đâu và các bạn sẽ ghi cho cô giáo ở đây đó là con là cái điểm mục tiêu của mình đúng không các ghi điểm mục tiêu điểm mục tiêu ở đây bây giờ các bạn các bạn đang muốn là 9,6 chẳng hạn đúng không và điểm xuất phát này tức là đề sau khi vào hôm nay chúng ta cô giáo dạy xong thì các bạn sẽ có điểm xuất phát là bao nhiêu để xem xem là từ cái số điểm xuất phát đến cái con số điểm mục tiêu này của chúng ta là sẽ là khoảng cách là bao nhiêu đúng không ạ đấy rồi thế bây giờ thì à, chúng ta sẽ bắt đầu làm bài ngày hôm nay nhá nào cô giáo hỏi này are you ready các bạn sẵn sàng làm bài hôm nay chưa ạ rồi, các bạn sẵn sàng bài làm, làm bài ngày hôm nay chưa? Nếu đã sẵn sàng rồi thì các bạn comment xuống đây cho cô giáo một chữ ready để chúng ta cô giáo nhìn thấy là một tín hiệu để bắt đầu nhá. Bây giờ là 9 giờ 45 phút và các bạn biết đấy, cô Ngọc cũng vừa like cực kỳ là là là là uh, nhiệt tình ở trong khóa live C xong và cô giáo ngồi trong phòng làm việc từ 7 giờ 30 rồi và khả năng rất cao là buổi live ngày hôm nay nó sẽ lên đến gần 11 giờ đêm nó mới xong. Nên là cô giáo rất cần cái sự uh, Ờ, sẵn sàng các bạn cho buổi live rồi ok Thái Linh Nhung Hồng Nguyễn ờ, ok tất cả các bạn đều comment I'm ready rồi vậy thì chúng ta bắt đầu các bạn nhé cô giáo sẽ tắt cái cam của cô giáo đi để các bạn nhìn đề cho to và rõ ràng hơn được chưa nào ok bây giờ sẽ chỉ còn lại chúng ta và đề các bạn hãy comment thật là ở ờ, hăng hái này nhiệt tình cho cô giáo xem câu các câu này đáp án là gì được chưa nào rồi bây giờ chúng ta bắt đầu cho cô giáo câu hỏi số 1 nào câu hỏi số 1 của chúng ta chọn đáp án gì nào câu số 1 chọn đáp án gì comment cô giáo nhá câu số 1 chọn đáp án gì nào à, đợi cô giáo sẽ ờ, sửa cái ờ, camera cho chúng ta nhìn cho nó rõ ràng hơn được chưa rồi bây giờ cô giáo nhìn thấy đây này trên cả fanpage và trên cả tiktok đều rất rất là đông các bạn đang comment đưa ra bây giờ cô giáo sẽ đọc comment của chúng ta nhá ok rồi câu hỏi số 1 đến câu hỏi số 5 cô giáo xin mời đáp án của bạn đầu tiên ngày hôm nay cô giáo mời lên đây là bạn Thu Trà rồi Thu Trà đưa ra đáp án như sau. Đi ba con B và C. Đi B B B C đúng không? như vào câu hỏi số 1. Ở đây các bạn thấy này, chúng ta có một câu liên quan đến gì? Phát âm đuôi. Và với ma trận đề này thì một là một câu phát âm đuôi thuộc phần gì? Nhận biết thông hiểu thôi, quá đơn giản đúng không ạ? Ask thì chúng ta sẽ đọc là bởi vì kết thúc đuôi của nó là một âm bật hơi. B là book, chúng ta cũng đọc là bookers đúng không? C là cast, chúng ta cũng đọc là cast và đi chúng ta là day như vậy thêm sc mình đọc là days suy ra đáp án chính xác của câu hỏi số 1 sẽ là đáp án đi rồi rất tuyệt vời hôm nay cô giáo nhìn thấy trên page có hơn 800 bạn đang học cơ rất là chăm chỉ như vậy thì cô giáo thông báo luôn nhá vì nhìn thấy sự chăm chỉ này cô Ngọc sẽ mở link thêm nhóm Zalo số 2 tức là lại tiếp tục có tối đa 1.000 bạn có thể vào thêm nhóm Zalo đúng chưa để chúng ta có thể nhận đáp án chi tiết của đọc điền đọc hiểu các bạn chú ý nhé Tí nữa cô giáo sẽ bảo chị Trúc đăng link lên. Tiếp theo câu hỏi số 2, Câu hỏi số 2 của chúng ta có này Ở đây người ta đang gạch chân nguyên âm Y của mỗi một từ Dựa vào đâu? À, với những câu hỏi như thế này thì đương nhiên khó hơn à, câu hỏi à, về phần à, phát âm, phụ âm rồi Câu hỏi số 2 thì mình có đáp án A là từ blind Đây là một tính từ đúng không? Có nghĩa là mù, bị mù ấy Chúng ta có nguyên âm I Ở đáp án B chúng ta có từ gì nhỉ? Re, rigid đúng không? Như vậy chúng ta cũng có âm gì? Âm Y Ở đáp án C chúng ta có từ gì? Kindness Kindness thì chúng ta có âm gì? Âm I và ở đáp án đi thì chúng ta có từ decide thì đây cũng là âm gì? Âm I. Như vậy chúng ta có I, E, I, I. Đáp án chính xác của chúng ta sẽ là đáp án B. Rồi bạn khu Trà, như vậy các bạn đúng được trong giờ 2 trên 2 thì bạn ghi vào đây nhá. Để biết được rằng là ngày 1 toàn bộ phần phát âm mình đã chính xác đúng không? À, khi mà chúng ta làm bài điểm bài còn thấp thì chúng ta phải xác định được cái dạng bài nào là dạng bài chúng ta đang còn yếu đúng không ạ? Tiếp theo câu hỏi số 3, số 4 là dạng bài trọng âm. Đầu tiên chúng ta nhìn ô giáo đáp án A này, surprise Surprise thì đây là một động từ cho nên trọng âm theo quy tắc sẽ dây tiếp thứ hai này. Ở đoạn B chúng ta có từ promise thì từ này của chúng ta mặc dù là động từ nhưng mà nó cũng là một danh từ đúng không? Và nó có trọng âm dây tiếp thứ nhất đọc là gì? Promise có nghĩa là lời hứa. Ở đáp án C chúng ta có từ gì? Arise đây cũng là một động từ có hàm tiết theo quy tắc trọng âm cũng dần cho thứ hai đúng không ạ? và đáp án randomly chúng ta có từ device thì từ này cũng chọc âm dương tiết thứ hai vậy anh có cho cô là 2122 đáp án chính xác của chúng ta sẽ là đáp án gì đáp án B đúng ạ rồi ok tiếp theo chủ yếu học câu hỏi số 4 câu số 4 của chúng ta như sau ở đây chúng ta có các từ có từ ba âm tiết trở lên được không theo các bạn thì là những cái câu số 4 tức là cái câu mà trọng âm à, của những từ có nhiều âm tiết hơn ý, thì nó sẽ khó hơn tuy nhiên nó cũng có những cái quy tắc hoặc là những cái từ à, nhưng ở đề này thì cái câu số 4 cô giáo cũng chỉ để, để phần uh, nhận biết thông hiểu thì các bạn thấy là nó cũng là những câu mà xuất hiện trong sách giáo khoa của chúng ta thôi không đánh đố gì cả ở đáp án đây chúng ta có từ recommend đúng không recommend thì các bạn có trọng âm dương thứ mới thứ ba đúng không ạ rồi ở đáp án B chúng ta có từ gì fortunate fortunate có nghĩa là may mắn chúng ta có trọng âm dương thứ thứ nhất ở đáp án C chúng ta có từ gì giải trí mình đọc là entertain từ này cũng trọng âm dương thứ thứ ba và đáp án Varamundi thì chúng ta có từ gì nhỉ? À, biến mất, disappear, chúng ta cũng có trọng âm dương tiết thứ ba. Như vậy chúng ta có 3133, đáp án chính xác của chúng ta sẽ là B. Như vậy đề ngày hôm nay xác định mục tiêu mình đúng cho cô giáo cả hai câu trọng âm. Đấy, ghi vào đây. Tiếp theo Trở Châu Ngọc câu hỏi số 5 này. Câu số 5 của chúng ta bây giờ bắt đầu là những câu ngữ pháp từ vựng của đề. Bây giờ các bạn thử xem xem là Trong đề ngày hôm nay hãy dở lại qua ma trận nhé Dở lại qua ma trận một chút. Các bạn nhớ giáo này. Ma trận đề ngày hôm nay của chúng ta thì nó sẽ tập trung trọng tâm những câu kiến thức như sau. Những bạn nào mà chúng ta chưa biết từ vựng ngữ pháp phải học như thế nào thì hãy nhìn vào đây. Đầu tiên đó là câu hỏi về mạng từ. Đã chắc chưa? Một câu liên quan kiến thức chỉ là thông hiểu thôi. Một câu cụm động từ, một câu về phần câu hỏi đuôi, một câu liên từ, một câu so sánh kép, một câu từ loại, một câu đảo ngữ thuộc về phần điều kiện, một câu về mệnh đề quan hệ thì của động từ, giới từ, rút gọn mệnh đề, động từ nguyên mẫu true verb in. Ờ, sorry các bạn một chút nhá hình như là cái ờ uh, rồi các bạn ờ, đợi một chút nhá cái màn hình của cô giáo nó đang bị đen đúng không bị, bị đen xì mất hình cô ơi à ok các bạn ở trên uh, fanpage đợi cô một chút cô giáo đang mở bàn lên đây rồi ờ uh, ok ok các bạn nhìn uh, được rõ chưa rồi đó, một câu liên quan đến gì là từ vựng và một câu liên quan từ cùng trường nghĩa. Trong đó có hai câu mà sẽ rất là khó. Ờ, điểm 910 đó là câu về cụm động từ này và câu về idioms đúng không? Đấy bây giờ thì à, chúng ta thử xem. Đây, trước khi chúng ta làm bài các bạn nhìn cô giáo xem là chúng ta đã chắc chắn tất cả những phần trọng tâm từ vựng ngữ pháp này chưa? Đấy. Với những bạn nào chưa chắc chắn thì phải xem ngay lại trong cái khóa live sale của cô này còn những bạn nào chúng ta học ngữ pháp thì có thể học cái khóa ngữ pháp toàn diện ấy đúng không ạ đấy thì bây giờ chúng ta đi vào cái câu hỏi số 5 nhé câu hỏi số 5 của chúng ta là câu liên quan đến phần mạo từ a là hai chỗ trống đều điền dơ này B là chỗ trống một không cần mạo từ chỗ trống 2 ơ C là the đi với ơ và D là ân đi với không có mạo từ nào Thì nhìn vào câu số 5 ấy các bạn để ý là cứ chỗ nào có hai chỗ trống thì các bạn xác định xem là chỗ trống nào dễ điền nhất để loại trừ đáp án Câu số 5 ấy, chỗ trồng số 1 sẽ là dễ điền nhất bởi vì các bạn phải học thuộc cho cô là in the army, nó là trong quân ngũ. Đúng không? Nó là trong quân ngũ vậy thế nên là bắt buộc với cái câu số số số số 1 các bạn ấy là chúng ta phải sử dụng gì? Phải sử dụng bạo từ the. Đấy. Cho nên ở đây chúng ta có thể loại trừ được cho cô giáo hai đáp án, đó là đáp án B và đáp án D. Bây giờ còn đáp án A và đáp án C thì chỗ này điền ơ hay điền the thì nó có câu này Ờ, em gái của cô ấy thì đang tham gia trong quân đội và chị gái thì đang làm việc trong một bệnh viện. Khi mà chúng ta nhắc đến một danh từ uh, mà gì nhỉ? Đ uh, danh từ đếm được dạng số ít mà nhắc đến lần đầu tiên chưa được xác định thì chúng ta bắt buộc phải sử dụng mạo từ không xác định và mạo từ không xác định thì sẽ là mạo từ ơ hoặc ân đúng không? Ở đây hospital nó đứng đầu là một phụ âm cho nên các bạn phải sử dụng ơ cho cô giáo. Suy ra đáp án chính xác sẽ là đáp án C. Vậy là bạn đầu tiên ngày hôm nay cô giáo gọi thì đã được 10 điểm rồi. Thu trà đúng 5 trên 5. Rồi tiếp theo chủ Châu Ngọc này, câu hỏi số 6 đến câu hỏi số 10. Câu số 6 đến câu số 10 chúng ta chọn đáp án gì? Bây giờ cô giáo sẽ thử gọi một bạn đưa ra câu hỏi số 6 đến câu số 10 bạn chọn đáp án gì nhá. Đầu tiên là câu hỏi số 6 ấy thì là một câu liên quan đến cụm động từ và câu này lúc nãy cô giáo nói là một câu phân loại đây này, đúng không? Đây là một câu phân loại. A chúng ta có warming up, B chúng ta có kicking up, C chúng ta có keeping up và D của chúng ta là throwing up. Câu số 6 cô giáo đang nhìn thấy đáp án của bạn Mai Anh thì đang chọn đáp án là A. thì các thử xem có phải A không nhá. Bạn Phạm Đà Ly là xong mất một câu rồi. À Phạm Đà Ly sai mất câu số 5 à? Quá buồn luôn con ơi. Trời ơi, mục tiêu 10 điểm lại sai câu 5 là thế nào? Nào câu số 6. Câu số 6 ở đây thì mình à, dịch thế nào cho mệnh đề trước là before the concert starts trước khi buổi biểu diễn bắt đầu ấy, thì chúng tôi nghe thấy nhóm nhạc này đang làm sao đấy ở dưới sân khấu đương nhiên trước khi một buổi, buổi biểu diễn bắt đầu thì phải tập dượt trước khi mà lên đúng không vậy tập dượt thì chúng ta có cụm động từ gì đáp án ở đây bạn ví dụ bạn Mai Anh đưa ra đáp án là A đáp án chính xác của chúng ta đúng là đáp án A rồi đó là warming up warming up thì nó chính là khởi động hoặc là tập dượt qua được chưa warming up là khởi động hoặc là tập dượt qua các bạn nào chưa biết thì chúng ta ghi vào khởi động tập dượt qua lát nữa sau khi cô giáo like xong thì chị trà nhá sẽ tổng hợp lại toàn bộ từ vựng và đăng lên trên fanpage cho nên là bạn nào mà chúng ta chưa vào fanpage thì chúng ta vào luôn đi luyện học tiếng anh cùng cô ngọc tí nữa cô giáo sẽ đăng toàn bộ phần uh, từ vựng và cấu trúc ở trên trang này rồi tiếp theo ở đáp án b thì kicking up là gì kick up là phrasal verb mà đi với gió bão ấy thì nó có nghĩa là hoạt động mạnh đấy ở đáp án C chúng ta có keep up thì các bạn có keep up cộng verb in nó có nghĩa tiếp tục làm gì. Và ở đáp án D chúng ta có throw up. Throw up thì uh, nó có nhiều nghĩa lắm, nhưng một trong những nghĩa đấy nó một trong những nghĩa hay dùng ấy, cô thay gặp đó chính là bỏ việc. Bỏ việc chúng ta có thể sử dụng throw up hoặc một nghĩa nữa là khi uh, kiểu say say sẩm mặt mày mà bị nôn mửa ấy, thì các bạn cũng sử dụng throw up. Đấy, throw up là nôn mửa hoặc là có nghĩa là bỏ việc. Đấy. Nên suy ra đáp án chính xác sẽ là A. Trước khi buổi biểu diễn bắt đầu thì chúng tôi nghe thấy ban nhạc này tập dượt ở dưới sân khấu. Chuyển tiếp Ngọc câu hỏi số 7. Câu hỏi số 7 của chúng ta là một câu liên quan đến phần câu hỏi đuôi này. A là won't he, B là will he, C là does he và D là doesn't he. Trong câu 7 này thì các bạn để ý là phần trần thuật nó đang sử dụng thì tương lai đơn và đây là một câu khẳng định. Cho nên là phần lấy đuôi của chúng ta phải ngược dấu, đó là một dấu phủ định. Phủ định thì các bạn sẽ bỏ chúng ta là C, đáp án B. Sau đó chúng ta thấy ở đây người ta sử dụng will, cho nên phần đuôi của chúng ta sẽ phải là gì? Là won't, đúng không? Đáp án chính xác của chúng ta sẽ là đáp án A, đúng chưa nào? Rồi cô giáo nhìn thấy có bạn tên là My Anh này, bạn Ninh này, bạn là có nickname là Story đều chọn đáp án là A. Tiếp theo câu số 8. Câu số 8 của chúng ta có A là for the sake of, B của chúng ta là in favor with, C của chúng ta là for fear of và D của chúng ta là in lieu of cái từ này trông rất buồn cười đúng không nhiều bạn bảo là em thấy chả giống tiếng anh gì cả đọc là liêu liêu à của cái từ này chúng đọc là liêu liêu nhá liêu hợp thì cái câu hỏi số 8 này ấy, chúng ta bắt buộc phải điền một cái cụm từ gì đấy ờ, câu này là một câu từ vựng rồi đúng không mà phải dịch được cái câu này thì mới làm được bài à làm mới làm được chọn được đáp án câu này phải dịch thôi ờ, cô ấy thì đã uh, tặng tôi một phần thưởng nhỏ chấm chấm chấm chấm tiền công cho công việc tôi làm như vậy là mình làm thì mình phải được tiền công Nhưng mà bây giờ cô ta lại đưa cho mình một khoản tiền thưởng Vậy thì suy ra là cái khoản tiền thưởng này là thay vì trả tiền công thì cô ta cho một cái khoản tiền thưởng cho công sức lao động của mình Vậy thì câu này các bạn phải sử dụng một cụm từ mà nó mang nghĩa là thay vì Và thay vì thì chọn đáp án gì các bạn? Đáp án chính xác của chúng ta sẽ là đáp án đi các bạn nhá Rồi câu này cô thấy rất rất nhiều bạn chọn sai đây này Câu số 8 các bạn chọn A For the sake of các bạn biết là gì không? Dịch là vì lợi ích của vì lợi ích của ai là for the sake in favor with thì nó có nghĩa là gì có thiện cảm với ai ở đáp án C mình có for fear of thì nó có nghĩa là gì lo rằng sợ rằng và in lieu of thì nó chính là bằng với instead of cô nghĩ rằng là in lieu of thì các bạn sẽ ít dùng hơn nên các bạn không làm được câu này còn các bạn rất hay sử dụng từ thay vì trong tiếng Anh ấy đó chính là gì instead of đúng không có một bạn là bạn ấy nói rằng bài học rút ra cho câu này đó là cứ câu nào lạ lạ thì khoanh Ờ, ok đấy là trong trường hợp em biết cả ba đáp án còn lại rồi ở đây cô giáo ờ, sẽ lưu ý một chút ở đáp án B thì in favor with hoặc là các con các con hay nhìn thấy một cái cụm nữa là in favor of nhé. thì in favor of á, nó có nghĩa là ủng hộ tán thành đúng không ạ rồi ok có bạn bảo này đi thi thì chết thì uh, bởi vì cái câu số 8 các bạn nhìn đây này cái câu số 8 ở trong ma trận đề thi này của chúng ta một câu liên từ đây đúng không nó cũng thuộc một câu vận dụng đấy Đấy, cho nên chúng anh nhìn vào đây này để xác định được xem là bây giờ anh anh đạt 8, 9, 10 thì ít nhất là anh phải đạt được những cái câu gì đúng chưa ạ nên là tại sao mỗi một đề cô Ngọc đều có ma trận đề như vậy rất nhiều bạn sau khi làm đề xong cũng không thể rút ra được là mình cần phải học trọng tâm kiến thức ở đâu hoặc thậm chí là có những bạn thì bảo là khi mà em nhìn vào đề em không biết là trong đề nó hỏi những cái câu thuộc về chuyên đề nào đấy ma trận giúp cho các bạn giải quyết được vấn đề đấy học lớp 12 rồi mà mình mất gốc mất gốc thì phải làm lại luôn đi nhá nào tiếp theo chuyển cho Ngọc câu hỏi số 9 Câu số 9 của chúng ta là một câu liên quan đến cấp so sánh. A chúng ta có the smartest, B chúng ta có the smarter, C là smarter và D là smartest. Thì cái câu hỏi số 9 ấy, các bạn phải để ý cô giáo cái mệnh đề đầu tiên này. Mệnh đề đầu tiên nó có the. Thế thì khi mà chúng ta có the rồi lại the, sau đó cộng với so sánh hơn, sau đó cộng với chủ ngữ và động từ thì đây chính là cấu trúc công thức của gì à, cấp so sánh càng càng đúng không và câu này mình sẽ dịch là bạn càng học nhiều thì bạn càng trở nên thông minh đúng không ạ và theo đúng cấu trúc thì các bạn phải có the này cộng so sánh hơn của tính từ ngắn ở đây là smart thì thêm đuôi er vào chúng ta sẽ đọc là smarter đúng không đáp án chính xác của chúng ta là đáp án đâu rồi smarter the smarter đáp án là b đúng chưa nào đấy cô giáo sẽ đọc qua nghía qua đáp án các bạn xem đúng chưa à, bạn hỏi for the for fear of là gì phương mai ơi ai bảo for fear of là lợi vì lợi ích của For fear of là lo sợ rằng, còn for the sake of mới là vì lợi ích của ai, được chưa nào? Nhớ nhá. Rồi, bây cô giáo nhìn thấy bạn Bành Triệu Hào này, Trần Hương Giang này, ôi có bạn bạn nickname ghê chưa? Thịnh Đại Bàng. <laughs> Hẳn là Thịnh Đại Bàng cơ. Rồi được chọn Vi. Câu 9 rất là dễ đúng không các bạn? Tiếp theo chỉ cho Ngọc câu hỏi số 10. Câu hỏi số 10 của chúng ta là một câu hỏi liên quan đến gì? Kiến thức về từ loại đi thi thì 100% chắc chắn sẽ có gì câu hỏi về từ loại rồi với đáp án A của chúng ta là một động từ này đáp án B của chúng ta có notion là một danh từ đáp án C của chúng ta là một tính từ và đáp án D của chúng ta cũng lại là một tính từ bởi vì các bạn có cái đuôi này này Thế thì câu số 10 trước khi mà chúng ta điền được đáp án thì chúng ta phải xem xem liền trước và liền sau của mình ấy nó sẽ là loại từ gì. Each district will appoint one dot to speak to the local leaders about the struggles in their community. Ở đây là có one, đúng không? Ờ, sau one thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải cộng với một gì rồi, một danh từ rồi. Bởi vì cái từ này dịch là một, phải là một cái gì, một ai đó, đúng chưa? Nên nó sẽ là danh từ. Cái gì và ai đó là danh từ. Vậy chỗ này thì <laughs> khi mà chúng ta nhìn liền trước liền sau các bạn thấy rất dễ không? Đáp án là B. Nên là cái câu này ý, nó cũng chẳng thuộc là vận dụng hay vận dụng cao được nó rất đơn giản chúng ta chỉ cần nhìn từ liền trước liền sau nhớ được vị trí của các loại từ trong tiếng anh hoàn toàn không cần phải dịch còn bây giờ học thì chúng ta cần phải biết nghĩa của nó ở đây chúng ta có từ representation nó là gì nhỉ sự đại diện sự thay mặt à tôi chết rồi cô giáo xin lỗi câu b này câu cái à, quân câu 10 này chúng mình nhìn lại một tí cái câu C này cô giáo đã bị bị rất là thiếu cẩn thận rồi câu C này có đôi chip nhưng mà cái từ này của chúng ta lại là một danh từ cơ cô giáo xin lỗi bây giờ đến dịch thì mình mới thấy lỗi representative của chúng ta là một danh từ và từ này nó có nghĩa là người đại diện còn cái từ representation của chúng ta thì cũng là danh từ nhưng mà nó lại là sự đại thay mặt hoặc là sự đại diện đấy đến lúc mà cô dịch thì cô mới thấy là đấy cho nên là phải cẩn thận đúng không ạ <laughs> với câu số 10 các bạn sẽ để ý là câu này mình dịch là mỗi một quận sẽ phải chỉ định một người để mà nói chuyện với những cái vị lãnh đạo địa phương đúng không trong cộng đồng của mình thế vậy thì cái câu hỏi số 10 này phải cần một người cơ chứ không phải là cần một sự đúng không ạ vậy người thì chúng ta sẽ có đáp án là C representative representative của chúng ta nó là một danh từ và nó có nghĩa là người đại diện mặc gì mặc dù có đuôi chẹp đấy câu này cho nên là câu này thì thực ra là cũng là một câu hơi khó khi bạn nếu bạn dựa vào đuôi để bạn xác định từ loại thì bạn cũng có thể sai câu này bởi vì thường thì đuôi chief, đuôi ti ve này, này nó lại là một đuôi tính từ chứ không phải là một đuôi danh từ các bạn ạ đấy các bạn uyên phương nói rằng em không dịch mà khoanh luôn nếu mà em không dịch mà em khoanh luôn thì chắc chắn là toang câu này rồi chắc chắn là câu này toang luôn và câu 10 cô giáo sẽ chọn C à, khi mà cô giáo chọn lại đáp án câu này thì cô giáo phải mở lại ma trận cái của cái câu hỏi số 10 này đã để cô giáo câu số 10 này đấy nhá ở đây cô giáo sẽ chỉ cho là một câu hỏi thông hiểu thế đấy chưa phải là những câu gì quá xa vời đâu Nào, tiếp theo chủ yếu ngọc câu hỏi số 11 câu 11 của chúng ta chọn đáp án gì này câu 11 A của chúng ta là won't we, à were not we. B là were we not, C là hadn't we và D là had we not. Câu này chính là câu ờ, đảo ngữ, đúng không? Và thuộc về kiến thức câu điều kiện. Nhiều bạn khi mà làm đến câu 11 này này, không biết là nó đang là thuộc về chuyên đề gì, đúng chưa? Trong câu này thì ở đây nếu chưa biết chuyên đề gì thì nhìn vào đây. Câu 11 của chúng ta đó chính là đảo ngữ câu điều kiện. Đấy. Nên là ma trận đề rất quan trọng nhá. Cô đã làm hộ các bạn ma trận rồi đấy để biết được rằng là chúng ta cần phải uh, chúng ta sai ở những cái chủ điểm gì để ôn lại này đấy câu 11 chọn đáp án gì cô giáo đang nhìn thấy có bạn đang chọn C có bạn đang chọn D có bạn đang chọn A bạn bằng triệu hào chọn 11 B thế câu 11 thì chúng ta chọn A B C hay D là bốn đáp án đều có người chọn rồi ở đây thì các bạn sẽ có kiến thức về câu điều kiện và là câu điều kiện loại 2 mà lại đảo ngữ đảo ngữ cộng câu điều kiện loại 2 với trường hợp là đảo ngữ câu điều kiện loại 2 mà là dạng phủ định có true verb ở đây thì chúng ta sẽ có cấu trúc như sau. Chưa biết các bạn ghi vào này. Các bạn sẽ đảo word lên đầu cho cô này. Sau đó chúng ta cộng với chủ ngữ một này. Sau đó chúng ta cộng với not này. Sau đó chúng ta cộng với gì? Cộng với true verb. Đây là cấu trúc mà các bạn cần phải ghi nhớ. Were cộng chủ ngữ một này cộng với not cộng to verb. Khi các bạn nhớ được công thức này rồi thì các bạn sẽ khoanh được ngay cho giáo đáp án chính xác trong câu này sẽ là đáp án B đúng không các bạn? Đấy. Câu này mà anh nào mà không nhớ được kiến thức đảo ngữ của câu điều kiện lại hai thì chắc chắn làm sai rồi. 11B. Thế nên đó lý do tại sao mà ACD đều có người chọn. đúng chưa? Và câu này của chúng ta sẽ dịch lại như sau. Bao giờ thì cô có khóa dạy lại ngữ pháp? Cô đang có nhá các bạn. Tí nữa cô giáo sẽ hướng dẫn các bạn toàn bộ khóa của cô Ngọc. Hiện nay đang có cái ưu đãi rất là lớn. Và thứ hai nữa đấy là cô dạy livestream trong nhóm kín lát nữa sau khi cô giáo ờ, livestream xong thì cô giáo sẽ hướng dẫn các bạn ở câu số 11 này mình dịch như thế này nếu như mà chúng ta không xây thêm đường ấy phẩy cái việc tắc nghẽn giao thông trong thành phố sẽ ngày càng tồi tệ hơn đúng không ạ đấy rồi tiếp theo chỉ cho ngọc câu số 12 câu 12 của chúng ta là một câu hỏi uh, uh, liên quan đến kiến thức về mệnh đề quan hệ A là sum of which B là sum of whom C là sum of them và D là sum of they thì cái câu 12 này các bạn để ý cho cô giáo uh, nhìn nhá để ý cô giáo này nếu như mà những bạn mà chúng ta sai câu này ấy, thì uh, chúng ta phải học ngay lại kiến thức về mệnh đề quan hệ nhá câu này của chúng ta sẽ dịch như sau này tôi đã mua một vài món hàng quần áo ở một cửa hàng nhỏ thế nhưng mà một vài trong số chúng lại vô cùng đắt đỏ vậy là some of them hay là some of which hay là some of they hay là some of whom đây này đấy câu này là một câu cực kỳ dễ sai và cô cô có thể chắc chắn là bài câu này ngày hôm nay ít nhất phải đến 70% học sinh sẽ chọn sai câu hỏi số 12 Cô đang nhìn thấy ờ, gần như là 70% học sinh ở này Vũ Hương Giang chọn 12A, Lê Thị Đạt chọn 12A, Bành Trợ Hào chọn 12A, Nguyễn Gia Huy chọn 12A Vũ Hào Hà Tiên chọn 12A Và đáp án chính xác của các bạn lại là đáp án gì? Đáp án gì? 70% sẽ chọn đáp án sai nhé Mà các bạn nghe thì cô giáo vừa nói rồi đấy Đáp án gì bạn nhỉ? Đáp án A là đáp án sai Đáp án chính xác ở đây sẽ phải là đáp án C Cho nên tại sao những cái câu như thế này lại là câu lừa Ở đây các bạn không dùng but some of which Mà các bạn phải dùng là but some of them were extremely expensive Có rất nhiều bạn đang quay xe với câu hỏi số 12 à, đây này Đấy, được chưa ạ? Đúng chưa? Rồi rất nhiều bạn sai Các bạn có công nhận cô giáo 70% học sinh chọn sai câu này không? Đây nhá, kéo lên một loạt tất cả đều đang chọn đáp án là A Ở đây thì thấy là mình đã có bất là liên từ nối rồi Đúng không? Đấy, cho nên là khi mà cô giáo nói rằng ở đây là kiến thức về mệnh đề quan hệ Không phải là chúng ta phải sử dụng ở đây là một mệnh đề quan hệ Đúng chưa? Mà là nó dễ nhầm với câu về mệnh đề quan hệ Đấy, được chưa? Còn câu 12 này chúng ta đã có bất uh, liên từ chúng ta chỉ cần sử dụng dâm để thay để để để thay thế nó thôi but some of them và dâm ở đây của chúng ta chính là several items of clothing ở đằng trước ấy được chưa nào rồi tiếp theo chủ yếu Ngọc câu hỏi số 13 câu hỏi số 13 của chúng ta chọn đáp án gì A là had been suffered B là have suffered C là suffered và D của chúng ta là had been suffering thì trong câu hỏi số 13 của chúng ta là một câu hỏi liên quan đến uh, ờ, thì của động từ đây là một câu đơn rất là đơn giản đây bây giờ các bạn gỡ lại cho cô giáo câu này đi các bạn gỡ lại cô giáo câu hỏi số 13 ờ, này ở đáp án A của chúng ta là thì quá khứ hoàn thành nhưng là câu bị động này. Ở đáp án B là have a suffered là thì hiện tại hoàn thành này. Ở đáp án C là suffered là thì quá khứ đơn này. Và D là have been suffering là thì gì đấy? have been cộng với lại verb in à? Ờ, thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn, đúng chưa? Thì trong câu hỏi nhưng mà là dạng chủ động. Thế thì câu này trước khi mà làm thì cô nghĩ là chúng ta hãy xác định xem là câu này là chủ động hay là bị động đã để mình có thể loại trừ được đáp án ai là chủ ngữ suffer là chịu đựng tôi chịu đựng một căn bệnh cúm thì rõ ràng đây là một câu gì câu chủ động đúng không chủ động thì các bạn gạch phén cô giáo đáp án đây, ta còn b với c với d b c d thì chúng ta lại dựa vào cho giáo cái từ since ở đây này đấy đúng không ừ tôi đã cảm thấy rất là gì à, vô cùng tồi tệ trong suốt bài kiểm tra nói của mình bởi vì là tôi đã bị cảm cúm từ ngày hôm trước Thế và đây là một hành động ở trong quá khứ, đúng không? Việc bị cảm cúm là việc xảy ra trước, đúng không Cho nên ở đây các bạn phải sử dụng thì quá khứ hoàn thành. Nhưng đây không có quá khứ hoàn thành thì dùng quá khứ hoàn thành tiếp diễn cũng được, đúng chưa? Và đáp án chính xác của chúng ta là đi. Có bạn hỏi cô Ngọc là tại sao phải sử dụng quá khứ hoàn thành tiếp diễn? Thì các bạn sẽ thấy là quá khứ hoàn thành tiếp diễn ở đây có thể sử dụng khi mà nó muốn nhấn mạnh được cái tính chất liên tục của hành động ấy. Được chưa? Đấy, cho nên chúng ta chọn đi nhá. Câu này mà cô giáo thấy có bạn chọn bi à? Oh, no, no, no. À, nếu mà chúng ta không có một cái câu tình huống mà đằng trước là I felt terrible during my speaking test thì chắc là các bạn chọn B đấy, là được. Thế nhưng chỗ này nó lại có một câu tình huống là uh, câu này trong quá khứ rồi cho nên ở đây các bạn sử dụng quá khứ hoàn thành cho cô. Thế mà đề này tính đến đây cô nghĩ là học sinh mà được 10 điểm đề này thì thì khá là khó đấy. Được chưa? Rồi, học sinh khá là khó để có thể được 10 điểm của đề số 1 ngày hôm nay là là là xác định mục tiêu. Thế mà hôm trước có ông nào bảo là dễ, dễ quá rồi bây giờ chuyển cho Ngọc câu số 14 Câu hỏi số 14 của chúng ta là một câu uh, vận dụng cao Các bạn nhìn thấy đây là một câu liên quan kiến thức với cụm cố định nhá Đấy cái, cái, cái, cái mục tiêu của chúng ta là luyện đề 9 cộng cơ mà Cho nên phải làm những đề như vậy Bây giờ chúng ta nhìn vào câu hỏi số 14 A là pass, B là light, C là tunnel và D là road A loss in the primary elections will mean the end of the gì gì đấy for each campaign. Một cái thất bại trong cuộc bầu cử sơ bộ ấy thì có nghĩa là đồng nghĩa với việc sẽ làm sao đấy cái con đường tranh cử của ông ta vậy các bạn thấy là một sự thất bại liên quan đến the end ờ, ở the end có nghĩa là điểm điểm kết thúc hoặc các bạn dịch ở đây có nghĩa là kết thúc cái con đường tranh cử của ông ấy đúng không vậy chúng ta có một cái cụm từ đó là gì nhỉ à, một điều gì đấy không còn xảy ra nữa một hoạt động gì không còn xảy ra nữa đó chính là gì đó chính là the end of the line hoặc là the end of the road đấy các bạn ghi cô giáo đi the end of the light à the line nhé cô giáo xin lỗi phát âm sai đấy line l i n e chứ đọc là lighter là chọn b đấy hoặc là the end of the road nó có nghĩa là kết thúc một cái hoạt động gì đấy thì đây này nó đồng nghĩa việc sẽ kết thúc hoạt động con đường tranh cử của ông ta đúng chưa đấy cho nên chúng ta chọn đâu đó đáp án chính xác của câu này sẽ là đáp án D đấy có thể sử dụng là the end of the line hoặc là the end of the road đúng không ở đây chỉ có road thôi đó được chưa Tiếp theo chuyển trung học câu 16 Có bạn bảo là cô để gần cái cam lại cho nhìn rõ Các bạn nào để gần muốn nhìn rõ nhé Chúng ta vào trang này cho cô Ngọc này Luyện học tiếng Anh cùng cô Ngọc Để chúng ta xem livestream cô giáo đang hướng dẫn trực tiếp ở trên trang fanpage Và các cái livestream này đều lưu lại được Chứ livestream ở các kênh khác là không lưu lại được đâu Được chưa nào Rồi tiếp theo chuyển trung học câu hỏi số 15 Câu hỏi số 15 của chúng ta chọn đáp án gì? ở ờ, câu 15 của chúng ta ở đây thì ờ, là một câu liên quan đến uh, giới từ Tuy nhiên câu này không phải là chúng ta sẽ dịch giới từ cho vào đây mà chúng ta phải thuộc cho giáo cả cái cụ liên quan đến từ đằng trước nữa. Ví dụ này, absorb thì đi với giới từ gì? Hay là aware này thì sẽ đi với giới từ gì? Nào câu này chọn gì? A là with đi với for, B là in đi với of, C là with đi với of và D là gì đấy? In đi với for. Câu này mà ai không biết thì có lẽ là chỉ có nói lên thuận, thuận miệng là khoanh thôi, đúng không ạ? Đấy, câu, câu số 15 chọn gì? Nào câu 15 chọn gì? cô ta thì đã rất là say mê chơi điện tử đúng không đến nỗi mà cô ta không nhận thức được điều gì đang xảy ra xung quanh mình trong câu 15 trước khi mà chữ bài thì cô giáo có cấu trúc sâu chấm chấm rát sâu chấm chấm rát sẽ dịch là quá đến nỗi mà và câu này dịch là cô ta quá mải mê chơi điện tử đến nỗi mà cô ta không nhận thức được đúng không ạ? Và đáp án chính xác câu hỏi số 15 này đó chính là đáp án B cho cô nhá. Và nhớ cho cô giáo đã absorb in này thì nó có nghĩa là say mê thích thú với cái gì và to be unaware of có nghĩa là không nhận thức được điều gì. Còn nếu như các bạn bỏ tiền tố ăn này đi là to be aware of thì nó có nghĩa là để tâm chú ý nhận thức về điều gì, đúng không ạ? Đấy. Rồi, tiếp theo Trường cho Ngọc câu hỏi số 16. Câu 16 của chúng ta là một câu liên quan đến cái gì đấy nhỉ? À, kiến thức về rút gọn mệnh đề. Câu 16 liên quan đến kiến thức về rút gọn mệnh đề. Tại sao chuỗi livestream này hỗ trợ cho 2K4 lại không đặt tên là tổng ôn luyện đề 8 cộng? Bởi vì nếu mà đã làm được 5 đề này hoàn hảo xuất sắc thì cô giáo khẳng định với các bạn đi thi trung học quốc gia chắc chắn các bạn sẽ trên 9 điểm. Ok, cho nên là làm đề này mà các bạn Cái đề này so với đề trong cuốn sách bộ đề nắm chắc 8 cộng cô Ngọc Các bạn sẽ thấy là nó sẽ hơn hẳn một bậc luôn Đúng không ạ? Ờ, nó khó hơn thì các bạn mới có thể có mục tiêu cao hơn được Đúng chưa? Chứ còn đây, nếu mà các bạn nào trong lớp live của cô Ngọc mà làm đề này là bộ đề năm sắc 8 cộng thì hôm nay có nhận xét là đề này của mình khó hơn nhiều không? Đúng không? Bởi vì sao? Bởi vì tên của nó là 9 cộng mà. Đó. Nên là không phải là hoang mang về là kiến thức của bản thân mà vấn đề ở đây là chúng ta mục tiêu như thế nào thì phải ôn như thế đấy. Nào bây giờ nhìn vào câu 16. Câu 16 là kiến thức du học mệnh đề. Bạn nào mà chúng ta mất gốc ấy là thậm chí còn không biết câu 16 này thuộc về cái chuyên đề kiến thức gì Quốc Ngọc nhìn thấy anh Thu ở trên này thì đang à, comment là 6C, Lương Huy chọn 16A, Lương Minh Kha chọn 16C, bạn Nguyễn Phương chọn C, bạn Nguyễn Sơn Lâm chọn C, Nguyễn Giao Huy chọn C, Vi Hoàng Đô chọn C, Everybody chọn C. Nhưng mà cũng có những người thì đang chọn đáp án là A, đúng không? Vậy chúng ta chọn gì? Trong cái câu hỏi lại khó hơn thật cô ạ. Ừ thì đúng rồi. Trong câu hỏi số 16 này các bạn thấy là bất kỳ ai người mà lên kế hoạch gì sống ở ngôi nhà ở dưới hầm ấy thì không nên cho rằng nó là an toàn mà nên kiểm tra nó cẩn thận cô sẽ phân tích cái câu hỏi số 16 này tại sao lại gọi là rút gọn mệnh đề nếu như cô giáo không rút gọn mệnh đề thì cô giáo sẽ viết cái câu này hoàn chỉnh sẽ là thế nào các bạn nhỉ sẽ là anyone who bất kỳ ai người mà này đúng không ạ sau đó là gì người mà lên kế hoạch đúng không chúng ta sẽ có who plans who plans to live in ân gì gì đấy bây giờ chúng ta rút gọn cái này Đấy, thì nhớ này, khi mệnh đề được rút gọn mà mang nghĩa chủ động thì các bạn sẽ rút gọn lại còn verb in của động từ. Còn khi mệnh đề được rút gọn mà mang nghĩa bị động thì các bạn rút gọn còn P2 của động từ. Thì câu này các em nhìn thấy là người mà lên kế hoạch sống ở thì đây là một câu chủ động người ta tự lên kế hoạch đúng không ạ vậy chủ động thì chúng ta sẽ đề dạng là verb in suy ra đáp án chính xác của câu hỏi số 16 của cô sẽ là đáp án C đó là planning đúng chưa còn ở dưới này sử dụng to live bởi vì sau plan cộng to verb có nghĩa là lên kế hoạch làm gì đúng chưa nào đấy câu này cô giáo nhìn thấy C ờ, các bạn rất là nhiều bạn chọn C đúng không đấy ok xong nhá tiếp theo uh, chuyển cho ngọc câu hỏi số 17 Câu hỏi số 17 của chúng ta là một câu hỏi liên quan đến à, kiến thức về à, động từ nguyên mẫu, động từ to verb, verb in và cái động từ remember này là chúng ta nhớ là đằng sau cộng to verb hay verb in nhỉ? À nó xảy ra cả hai trường hợp. Trường thứ nhất nếu như sau remember của chúng ta cộng với to verb thì có nghĩa là chúng ta nhớ phải làm gì, đúng không ạ? Nhớ phải làm gì. Trường thứ hai nếu như sau remember của chúng ta mà cộng với lại verb in thì có nghĩa là nhớ việc đã làm gì Vậy câu sỏi số 17 của chúng ta, mình thử xem là phải làm gì hay là đã làm gì rồi. Tôi nhớ ấy là tôi đã thấy Maria ở bữa tiệc rồi. Chấm. Cô ta nói chuyện với bạn trai của tôi trong khi tôi ra ngoài đi mua một chút đồ ăn. Vậy với câu 17 là cái việc này là đã xảy ra cho nên người ta chia quá khứ. Xảy ra rồi thì chúng ta thấy phải sử dụng verb gì? Verb in. Đáp án chính xác của chúng ta sẽ là đáp án C. Rồi cô giáo lại giải thích tiếp câu hỏi số 17 đó là có rất nhiều bạn hỏi một cái câu này là tại sao cô cô giáo không chọn đáp án A bạn hỏi tại sao không chọn A yes em hỏi thế ừ, cô giáo tròn câu hỏi rất hay bởi vì đáp án A thực tế nó sai không phải là vì sai ngữ pháp bởi vì là have, having been seen vẫn ok sau remember cộng vô hình đúng chưa nhưng nó sai ở cái gì nó sai là vì đây là một câu mang ý mang ý gì mang ý chủ động Tôi nhớ là tôi nhìn thấy Maria là tôi là người nhìn thấy Nếu em chọn remember cộng having been seen Thì nó lại trở thành một câu mang nghĩa bi động Là tôi nhớ là đã được nhìn thấy Đúng chưa ạ? Cho nên ở đây chúng ta phải sử dụng châu giáo đáp án là là C chứ không phải là A. Đó, nên là câu này thì bạn nào giải thích là phải là giải thích là sai nghĩa nhá. Sai chủ động bị động chứ không phải là sai ngữ pháp của sau remember đâu. Đấy, having been seen vẫn ok nếu như đó là một câu bị động. Rồi ok. Maria lại nói chuyện với bạn trai của mình trong khi mình ra đồ ăn mua đồ ăn đúng không <laughs> rồi tiếp theo chị Đỗ Ngọc câu hỏi số 18 câu 18 của chúng ta chọn đáp án gì ở đây chúng ta có uh, một câu uh, cũng là một câu thuộc câu vận dụng vận dụng cao đây này nào câu này khó này ở câu 18 mình có cho cô A là unfasten unfasten B của chúng ta là unwind C của mình là uncover và D của chúng ta unload đấy câu này chọn đáp án gì thì uh, chúng ta phải dựa vào nghĩa nếu như mà chúng ta chọn A thì unfasten của chúng ta nó có nghĩa là gì nhỉ uh, mở cái gì ra cởi cái gì ra nới cái gì ra đấy nếu mà chúng ta chọn unwind thì động từ này nó bằng với relax có nghĩa thư giãn nghỉ ngơi nếu chọn see uncover nó cũng có nghĩa là mở cái gì ra đúng không và đi là unload thì nó có nghĩa là dỡ hàng thì câu này dịch này Tôi thì đã coi âm nhạc như là một cái niềm đam mê của mình bởi vì âm nhạc giúp cho tôi thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi đúng không ạ? Vậy thì với câu 18 chúng ta phải sử dụng động từ là relax đúng không? Tức là unwind đấy, được chưa nào? Rồi câu này là một câu hỏi từ vựng. Tiếp theo câu hỏi số 19 và kết thúc kết thúc chuỗi từ vựng ngữ pháp của 15 câu này. Nào bây giờ cho anh nhìn vào câu hỏi số 19. A chúng ta có từ eradicate, eradicated. B là diminish, diminish, diminished. C của chúng ta là gì nhỉ? exterminate. Và đáp án D của chúng ta là discard. Thế thì câu này chọn gì? đầu tiên cũng lại một câu từ vựng thì thì mình phải xác định nghĩa của cả bốn từ thôi đầu tiên là cái từ uh, eradicate eradicate của chúng ta là loại bỏ đúng không ạ loại bỏ b của chúng ta là gì diminish diminish của chúng ta có nghĩa là giảm à, c chúng ta có từ gì uh, exterminate exterminate thì nó có nghĩa là hủy diệt đúng không ạ và ở đáp án D thì chúng ta có từ discard thì nó có nghĩa là bằng với từ get rid of đấy à, có nghĩa là loại bỏ đấy get rid of loại bỏ thế bây giờ cô giáo nhìn nhá đầu tiên cô giáo chưa cần dịch cái gì cô giáo sẽ chỉ với bạn một cái cách làm rất dễ cái câu này ấy. đó chính là có trạng từ sharply các bạn ạ à, nó có cái trạng từ sharply thì đây là một trạng từ chuyên đi với từ tăng giảm nó chuyên đi với từ tăng giảm Đấy, những cái từ như cái từ sharply hoặc là cái từ uh, uh, dramatically cô giáo cũng thấy rất hay có trong đề đấy Nó chuyên đi với từ tăng giảm Vậy thì các bạn biết rồi đấy, đáp án chính xác của chúng ta ở đây sẽ là đáp án gì? Đáp án B thế thôi đúng không bởi vì từ này có nghĩa là giảm và cái câu này cả một câu của chúng ta thì sẽ dịch như sau các bạn nhớ nhá sharply ờ, nhu cầu về nước ấy thì nó không tăng nhanh như là dự kiến đây này có tăng thì nó phải có giảm các bạn đây này đấy rising as rapidly as đúng không rồi do đó là cái áp lực để xây thêm cơ sở vật chất mới thì nó cũng đã giảm mạnh trong vòng hai thập kỷ qua đúng chưa đấy nhu cầu về nước không tăng nhanh như chúng ta dự kiến. Vì thế cái áp lực xây dựng các cái cơ sở hạ tầng mới nó cũng giảm mạnh trong vòng hai thập kỷ qua. Một câu rất là hay về nghĩa rồi, đúng chưa? Và cũng là uh, các bản dịch các bạn thấy bên trên mình để ý một tí xíu thì bên trên nó có cái từ là gì? Từ tăng, ở bên dưới là giảm, đúng không ạ? Đấy, ok. Đấy chưa? Dựa vào trạng từ đằng sau, dựa vào từ phía trước. Nên là khi mà chúng ta làm bài chúng ta phải nhìn thật là kỹ càng vào có bạn bảo con khóc rồi đấy nên là bạn nào mà chúng ta muốn tổng ôn luyện đề 9 cộng nhá thì hãy chú ý cái khóa học của cô Ngọc đấy khi mà trong đề chúng ta ấy là chúng ta sẽ tăng dần cấp độ như thế này đấy bây giờ là đang là bộ đề nắm chắc 8 cộng đấy, bây giờ 9 cộng đúng chưa rồi bây giờ chúng ta chuyển mẫu giáo câu hỏi tiếp theo câu hỏi số tiếp theo của chúng ta là câu hỏi số 20 21 phần đồng nghĩa các cô giáo hỏi này có bạn nào làm đúng 19 câu từ nãy đến giờ không ạ nếu mà bạn nào là 19 câu đúng từ nãy đến giờ thì khả năng là năm sau nhá cô Ngọc sẽ sẽ sẽ uh, tuyển làm trợ lý được chưa trợ giảng trong lớp cô Ngọc nào bây giờ nhiều câu hỏi số 20 câu hỏi số 20 của chúng ta ở đây là một câu uh, liên quan đến từ đồng nghĩa và ở đây người ta đang gạch chân một từ cũng không quá là khó đúng không cái từ này thì uh, là exhaustive exhaustive thì nó không liên quan đến từ đến từ exhausted đâu nhớ nhá từ này không liên quan gì đến từ này hai từ này ấy, mà trong bài chọn lỗi sai là rất hay gặp ở trong cái câu ờ, cuối cùng của phần chọn lỗi sai là cặp từ dễ gây nhầm lẫn exhausted thì nó có nghĩa là thấu đáo toàn diện trong khi đó exhausted thì nó có nghĩa là gì uh, mệt mỏi kiệt quệ về sức lực thì cái câu này thì là nghiên cứu toàn diện về cái gì đấy à, về cái tác dụng của thuốc nó đã được thì đã được thực hiện một nghiên cứu đã được thực hiện vậy toàn diện này sẽ đồng nghĩa với từ a plentiful B của chúng ta là gì? Uh, neglectful. C của chúng ta là compre comprehensive và D là considerable. Đầu tiên là plentiful thì plenty của chúng ta là nhiều, từ này nó cũng có nghĩa là nhiều. B của chúng ta là neglectful thì đây là một cái tính từ nó cũng xuất phát từ từ neglect thôi, có nghĩa là phớt lờ, thờ ơ. Ở đây D của chúng ta là considerable thì từ này nó có nghĩa là đáng kể, đúng không ạ? Và đương nhiên rồi, đáp án chính xác của chúng ta trong câu này sẽ là đáp án C đó là compre, à, gì nhỉ comprehensive đúng chưa ạ nó có nghĩa là toàn diện là thấu đáo đúng không cô có share tài liệu này không ạ à, cô có share tài liệu này không ạ à, tất cả tài liệu cô giáo đều đăng ở trên trang luyện học tiếng anh cùng cô ngọc các bạn nhé rồi tiếp theo triệu châu ngọc câu hỏi số 21 câu hỏi số 21 của chúng ta đúng rồi ở đây là tìm từ đồng nghĩa cơ mà có bạn nào chọn từ đồng trái nghĩa à nào câu hỏi số 21 nào ở đây chúng ta có một cái tính từ là từ imminent imminent cũng là một từ mới đấy đây là từ mới bởi vì đây là một từ rất ít khi cô giáo đã cho học sinh làm rồi rồi từ cộng cho nên cái câu này thì được thuộc vào phân vào phần vận dụng cao của trong đề thi ngày hôm nay nào câu hỏi số 21 imminent của chúng ta có nghĩa là gì ờ, sắp xảy ra đúng không sắp xảy ra vậy đồng nghĩa với nó sẽ là A này unfailing. nếu cô nhớ không nhầm thì unfailing xuất hiện trong đề thi năm 2018 thi trung học phổ thông quốc gia 2018 với đề năm khó ấy, đúng không Unfailing. B của chúng ta advancing C của chúng impending và điều của chúng overwhelming. À, từ này là từ mới nhưng cái từ chọn thì không phải là từ mới. Chúng ta thấy cái từ sắp xảy ra hay còn gọi là đang chờ ấy, bao giờ người ta cũng sử dụng từ impending đúng không? Và đáp án chính xác của chúng ta sẽ là đáp án C. Impending hoặc là imminent đều có nghĩa là sắp xảy ra. Đáp án là C nhá. Rồi, tiếp theo chủ trung học câu hỏi số 22. Câu hỏi số 22 là một câu dễ hơn này. Chúng ta có một cái à, tính từ là clear cut và đi với cái danh từ đằng sau là evidence Evidence thì ai cũng biết rồi, nó có nghĩa là chứng cứ, bằng chứng. Clear thì chắc các bạn biết, nó có nghĩa là rõ ràng. Thế thì clear cut thì nó cũng có nghĩa là bằng chứng rõ ràng mà thôi. Clear cut là rõ ràng. Đấy. Vậy bây giờ các bạn phải tìm cho ra một từ đối nghĩa một từ rõ ràng. Rõ ràng thì chắc chắn đối nghĩa với nó sẽ là mập mờ, sẽ là uh, không rõ ràng đúng không? Mập mờ, mơ hồ sẽ là gì? A của chúng ta, cái từ definite này này, definite của chúng ta là rõ ràng. Đây là đồng chứ không phải trái ở đáp án C chúng ta có từ instinctive từ này có nghĩa là bản năng không liên quan đáp án D chúng ta có từ transparent từ này là rõ ràng trong suốt không được vậy thì đáp án còn lại của chúng ta sẽ là đáp án chính xác đó là gì ờ, đáp án B chúng ta có từ indistinct indistinct có nghĩa là không rõ ràng các bạn nhé rồi có một bạn hỏi là overwhelming là gì vậy cô overwhelming của chúng ta có nghĩa là áp đảo được chữ áp đảo vượt trội rồi tiếp theo chủ trung học câu hỏi số 23 Câu 23 của chúng ta là một câu liên quan đến idioms. Go around the band. I'm going to go around the band if they don't turn the music down soon. Ok, câu này là câu thực ra rất dễ. Đấy, bởi vì sao? Các bạn có thể dựa vào cái mệnh đề đằng sau để đoán được nghĩa của cái idiom này cho cô. Tôi sẽ làm sao đấy nếu như họ không vặn nhỏ nhạc xuống. Nhạc ầm ầm ấy thì mình sẽ cảm thấy mình phát điên lên được. Và cái cụ go around the band của chúng ta nó chính là bằng với gì đấy? À, crazy, phát điên đấy. Được chưa nào? đấy các bạn có thể nói I'm going to drive crazy được chưa go mad nó cũng có nghĩa là gì phát điên đấy phát điên rất tức giận nổi điên phát cáu thì chúng ta sử dụng go around the bend và nổi điên phát cáu thì đương nhiên nó sẽ trái nghĩa với một cái cụm gì mà mang nghĩa kiểu rất là bình tĩnh đúng không bình tĩnh và bình tĩnh thì chúng ta chọn đáp án là gì đáp án là ơi cô giáo xin rất xin chia buồn với những bạn nào mà chọn C nhá và cực kỳ nhiều bạn chọn C luôn Cô xin chia buồn với bạn bởi vì chán các bạn quá cơ Chúng ta chọn trái nghĩa cơ mà Đáng lý bạn đã đúng câu này rồi đấy Nhưng mà các bạn lại chọn trái đồng nghĩa Chọn trái nghĩa Được chưa? Thế thì stay calm của chúng ta có nghĩa là bình tĩnh còn become nervous có nghĩa là rất là kiểu lo lắng Become crazy là trở thành điên rồi Và stay silent thì có nghĩa là im lặng Đúng không ạ? Đây Có bạn bảo à ừ đúng chưa? À ừ cái gì nữa? đi thi như thế là coi không phải hai điểm rồi đấy nhớ nhá để được điểm cao thì không được coi thường những câu dễ mà cũng không được uh, uh, thiếu cẩn thận bởi vì sao câu khó hay câu dễ trong đề thi cũng chỉ được không phải hai điểm thôi nó cũng như nhau cả đúng không ạ vấn đề là các bạn phải câu nào cũng cần đúng chưa đấy rồi ok tiếp theo đề thi năm nay của 2K4 không biết là dễ hay khó nhỉ nhưng mà cô mong là khó hơn năm ngoái đi cho nó dễ cho uh, phân loại được chưa ạ năm trước năm ngoái thì dễ quá nhiều bạn là học sinh là bảo là gì em vượt trội điểm luôn đúng không mà các bạn thấy là năm 2018 của mình đề thi trung học phổ quốc gia là khó đến năm 2019 dễ năm 2020 dễ 2021 dễ thế liệu cái gì nó quá tam ba bận không cho nên là chúng ta phải chú ý lên được chưa rồi cô ơi, e, cô duyệt em vào nhóm zalo à rồi lát nữa nhá chị trúc xem rồi tiếp theo chủ trung học câu hỏi số Ok trước khi sang câu hỏi 24 cô giáo hỏi có bạn nào làm đúng 4 trên 4 phần đồng nghĩa trái nghĩa ngày hôm nay không? 4 trên 4 ạ. Nào bây giờ cho anh nhìn vào câu hỏi số 24. 24 của chúng ta là một câu liên quan đến phần gì? Uh, giao tiếp. 24 này, Dan is asking Jen to have a drink with him. Jan thì đang gì nhỉ? Mời Jen đi uống nước với mình. Rồi, một câu Valentine đây. Valentine's Day. Would you like a drink? Này, đi uống nước với anh nhá. Rồi, Jen trả lời này, not at all. No problem, sorry. I have just had one, thanks. Hay là Thanks is really heavy. Nào các bạn, Huyền Trang có em ạ, Khánh Linh 4 trên 4 rất là tốt. Được. Tốt. Nào câu này liệu các bạn chọn gì? Câu này nhá, cô sẽ mở vạn ma trận đề hôm nay. Nói chung là câu này mà bạn nào mà bảo đề dễ thì nói chung là tấm chiếu mới trải thôi. Tấm chiếu mới trải thôi. Cái câu hỏi số 24 này này Câu hỏi số 20, cô có tổng hợp cặp từ đồng nghĩa trái nghĩa không? Có, cô giáo vừa tổng hợp từ cô giáo vừa thấy chị admin đăng lên trên page ngày hôm nay rồi đấy. Đây đồng nghĩa trái nghĩa đây. Nên là các bạn hãy follow live fanpage của cô Ngọc để chuột đây. 80 từ trái nghĩa thông dụng nhất. Đó, đúng chưa? Đó, cô giáo đang livestream ở trên trang luyện học tiếng Anh cùng cô Ngọc, đúng chưa nào? Đó. Nào câu này mà bạn nào bảo hơi dễ. Cô giáo nhìn thấy bạn Tường Vi chọn C, có bạn là uh, ờ, có bạn uh, Trần Quang Linh chọn B bạn Lương Minh Kha bảo là đề này là đề dễ nhất trong năm đề đó các bạn. không Ngọc bảo thế. Đúng, chính xác đấy. Cả mỗi một đề cô giáo sẽ tăng dần thêm một hai câu khó nữa. Rồi, câu này đáp án chính xác của chúng ta đúng là đáp án C rồi. Nhưng mà các bạn chọn C là cũng cũng giỏi đấy. Ở đây thì các bạn thấy là I have just had one ý, thì thường học sinh sẽ dịch là tôi vừa mới có một cái. Vì dịch là one là một. Nhưng thực tế khi mà các bạn đáp lại một câu mời thì cái mệnh cái cụm I have just had one cái câu này nó có nghĩa là mình vừa uống rồi Thanks, cảm ơn nhá. Đấy. Còn A của chúng ta là not at all thì dịch là không có gì đâu, không phù hợp với ngữ cảnh của câu. No problem, sorry có nghĩa là không có vấn đề gì đâu, à, không không vấn đề gì đúng không? Và câu D của chúng ta là thanks, cảm ơn bạn nó rất nặng, đang hỏi mời uống nước thì không thể nào nặng được đúng không? Cho nên chúng ta sẽ chọn câu giáo đáp án là C. Đấy, được chưa nào? I have just had one, được chưa? Tiếp theo chủ động ngọc câu hỏi số 25. Câu hỏi số 25 của chúng ta như sau. Megan Morgan thì đang nói chuyện về việc làm thế nào để có thể trở thành một vận động viên thể thao giỏi. Và Matt nói nè, Having a good coach is the most important thing to become a good tennis player. Này, có được một người à, hướng dẫn viên à quên, một người hướng dẫn huấn luyện viên giỏi thì thực sự là một điều quan trọng nhất để trở thành được ờ, một người chơi tennis giỏi. Morgan liệu có đồng ý với câu này không? Thì đây là một câu cho về opinion, một câu ờ, về ờ, gì nhỉ ý kiến cá nhân thì các bạn sẽ chọn cho giáo một câu đáp lại là đồng tình hoặc là không đồng tình với nó để biết được đồng tình hay không đồng tình thì dựa vào cái câu gốc đằng sau người ta cho là một câu tình huống này uh, gì đây nhỉ you don't need the best tennis racket but you need to be given good advice from your coach nó bảo là gì ừ, thực ra ấy, thì cậu không cần một cái vợt tốt nhất nhưng cậu sẽ cần được cho lời khuyên tốt nhất từ huấn luyện viên của mình Vậy thì suy ra là đề cao cái giá trị của huấn luyện viên đúng không ạ? Vậy tức là nó đồng tình với cái thằng bên trên. Và đồng tình thì chúng ta có cho cô này. Hey, there are many doubts about that. À, chúng ta có từ doubt là nghi ngờ. Nghi ngờ là không đồng tình rồi. C này, it's not as simple as it seems. Nó không hề đơn giản như cậu nghĩ đâu. à, không liên quan rồi. D is out of question. à, không thể nào. Bạn nào chưa biết thì ghi vào. Is out of question. Không thể nào và đương nhiên rồi, đáp án còn lại sẽ đáp án chính xác. That's just what I was thinking. Câu này dễ hơn câu trên. Có nghĩa là những gì bạn nói cũng chính là những gì cậu tớ nghĩ, được chưa? Tức là tớ đồng tình, được chưa? Rồi, ok. Bạn nào 2 trên 2 phần này không? Tiếp theo, Chủ Trung Ngọc câu hỏi số 26, 27, 28, đó là câu chọn lỗi sai. À, tất cả đề này cô Ngọc đều có đáp án chi tiết nhé và đáp án chi tiết của cả đề nên tất cả những bạn được à, ép vào nhóm Zalo thì chúng ta sẽ nhận được đề chi tiết đây là cô giáo tặng các bạn đấy là một cái đáp án chi tiết dài những 36 trang cơ cô giáo tặng các bạn để các bạn là những bạn chăm chỉ nhất nhưng mà hai buổi live mà các bạn không điểm danh không tham gia đầy đủ thì các bạn cũng ao ra khỏi nhóm zalo để cho những bạn khác vào được chưa ạ đấy rồi bây giờ chúng anh nhiều giáo câu hỏi số 26, 27, 28 Giờ những câu về chọn lỗi sai Đầu tiên A. Easier B. Going into C. Love Auto Và D. The Public Câu này dễ không? Quá dễ luôn. Vì sao? Bởi vì nhìn thấy có tính từ. Nếu có tính từ thì anh phải cộng với gì ạ? À? Cộng với to verb, đúng chưa? Cộng to verb mà chỗ này nó lại trình anh ở đây là going into. Vậy chúng ta sẽ chỉ chọn được đáp án B và sai thì đổi cho cô giáo trở thành to go into. Và câu này sẽ dịch là gì? Um, trẻ em đến thư viện thì uh, dễ dàng hơn là uh, một số người lớn, đúng không? À, một số thành viên lớn đấy đáp án là be going into đổi thành to go into tiếp theo chủ cho Ngọc câu hỏi số 27 câu 27 cũng là một câu chống liệt thôi A là that B là the C là talented và D là are à không cho cô giáo giúp lại nhá câu này không phải câu chống liệt đâu câu này uh, câu này cũng phải cấp độ 6 7 điểm mới làm được đấy câu hỏi số 27 này, này bởi vì sao bởi vì mặc dù là một câu liên quan đến trật tự à khoan liên quan đến uh, một chuyên đề rất dễ là sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ nhưng mà nó lại là nằm trong một số những trường hợp lưu ý đặc biệt chứ không phải một trong trong số các trường hợp bạn hay gặp ở đây các bạn sẽ thấy như sau này cô giáo nhìn thấy bạn Nguyễn Thị Mai Liên chọn đi bạn Chu Thị Hoài Thương chọn đi rồi cô giáo nhìn thấy bạn Vi Vita chọn đi và đáp án chính xác của mình đúng là đáp án đi thật nhưng tại sao đi lại sai nếu mà các bạn nào ấy các bạn nghĩ rằng là chủ ngữ là musician thì các bạn sẽ không thể chọn được đi đâu bởi vì musician đang ở thêm sc nên là to be sẽ là a nhưng vấn đề ở đây là chủ ngữ chính xác của chúng ta lại là that các bạn nhớ nhá that này sau đó cộng với gì nhỉ cộng với một mệnh đề sau đó này cộng với một động từ luôn chia ở dạng số ít và cả cái phần này của chúng ta này mới là chủ ngữ của mệnh đề chính và cô giáo sẽ dịch cái cụm này là cái việc mà làm sao thì cái câu 27 này mình dịch là Ờ, cái việc mà cô ta là một trong những người giỏi nhất trong số những nhạc sĩ tài năng ấy, thì là điều không thể chối cãi được và cái câu này cái gì là điều không thể chối cãi được cái việc mà cô ta là một trong số những cái nhạc sĩ tài năng đấy nên vấn đề đây là phải xác định được là that câu 27 lụi cô ơi đấy cho nên là câu này cô giáo rút lại là không phải chống liệt mà câu 27 này ít nhất cũng phải 6 7 điểm 7 điểm thì chúng ta mới làm được bởi vì nó lại rơi vào cái trường hợp là lưu ý của uh, của cái gì nhỉ sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ đấy nó thuộc về phần lưu ý that cộng một mệnh đề sau đó cộng động từ luôn chia theo kiểu số ít các bạn nhớ nhá rồi tiếp theo chuyển cho Ngọc câu hỏi số 28 nào câu hỏi số 28 của chúng ta chọn đáp án gì A chúng ta có oh, sorry các bạn cô giáo lại chưa gạch chân rồi estimations này B là almost này C là pandemic này và D là the đúng không câu 28 chọn đáp án gì câu 28 này thì cô giáo chưa nhìn nhận được đáp án của bất kỳ bạn nào cả và đương nhiên rồi theo chuẩn cấu trúc thì thường sẽ là hai câu thuộc về ngữ pháp một câu thuộc về từ vựng và cái câu này chính là câu từ vựng đây uh, estimations almost pandemic has the nào câu này cho gì nếu mà liên quan đến từ vựng thì có lẽ là các bạn nghĩ rằng là chỉ có hai đáp án A và C thì có thể đố được vì từ nó còn nhìn nó còn khó khó đúng không thì còn đáp án B với D thì không phải từ vựng rồi ở đây thì B đi gạch bỏ nhá còn câu này dịch như sau này theo một số gì gì đấy thì gần một nửa thế giới đang sống qua cái đại dịch này mà không có internet đấy vậy thì các bạn sẽ có cho cô giáo là theo ước tính theo ước tính thì thì thì, thì bây giờ mình sẽ chọn estimation đó estimation được không nào estimation hay gì nào estimation ở đây của các bạn ý thì uh, thường thường nhá thì uh, nó có nghĩa là nó cũng là nó là sự ước lượng ấy sự ước lượng trong khi đó ở đây các bạn sẽ thấy là mình chuẩn chỉnh nhất thì các bạn sử dụng danh từ là phải là từ gì các bạn nhỉ? À, đó là estimate đúng không? Vậy thì ở trong cái câu hỏi số mấy 28 này thì các bạn chuyển hô giáo đáp án A là estimation chuyển thành estimate và chỉ có cái từ còn B pandemic thì thì nó chả sửa được thành cái gì cả. Vì pandemic của chúng ta có nghĩa là đại dịch mà, đúng không? Đó, rồi ok, câu 28 này của chúng ta sẽ là đáp án gì? Đáp án A, được chưa nào? Rồi tiếp theo Trở cho Ngọc này câu hỏi số 29 Câu hỏi số 29 của chúng ta là một câu hỏi liên quan đến phần viết lại câu 29 của chúng ta như sau Đầu tiên đó là một câu tường thuật trực tiếp và cần phải đổi sang gián tiếp Và nhìn cho cô giáo là nếu với câu tường thuật trực tiếp thì chúng ta sẽ xác định cái biểu cảm của nó Does Elif know what she's doing? Ask myself Rồi ý của câu này là um, tôi thì đang đang tự hỏi chính mình là không hiểu là Elif có hiểu cô biết cô ta đang làm gì không vậy Đấy. Vậy thì với cái câu hỏi số 29 này nếu như chúng ta muốn chuyển từ câu trực tiếp mà là đang ở dạng câu nghi vấn thì các bạn sẽ viết thành câu gián tiếp có chứa if hoặc là whether có chứa if hoặc là whether đây này if whether if whether chỗ này các bạn thấy này người ta phải chuyển gián tiếp trở thành động từ quá khứ đơn chỗ này này bởi vì ở đây các bạn thấy là hiện tại đơn đúng không lùi xuống một thì phải là quá khứ đơn thế thì các bạn nhìn nhá câu số A này câu này sai bởi vì she is doing vẫn đang sử dụng hiện tại. Câu B này nó sai ở chữ wonder, nó đang ở đề dạng hiện tại. Knows nó cũng đang về hiện tại. C thì nó sai ở chỗ nào? I wonder if Elif had known what she was doing. Thì ở đây các bạn thấy này, does Elif know nó đang ở hiện tại đơn. Thì các em chỉ cần lùi xuống là thì quá khứ đơn thôi, chứ không cần phải lùi xuống thì quá khứ hoàn thành. Cho nên ở đây đáp án chuẩn xác nhất sẽ là đáp án D. Và câu này của chúng ta sẽ dịch như sau. À, tôi thì tôi ờ, rất là uh, băn khoăn liệu rằng là Elif có biết là cô ta đang làm cái gì hay không. Như vậy cái câu C, à câu D này của chúng ta là đúng cả ngữ pháp, đúng cả nghĩa, đúng chưa? Lùi thì chỉ là lùi chuẩn thôi, không phải lùi thì quá mức như kiểu đáp án C được, đúng không ạ? Rồi, tiếp theo chủ Dung Ngọc câu hỏi số 30. Câu hỏi số 30 của chúng ta chọn đáp án gì? It is... À... Ui giời, câu này đúng là một câu chống nhiệt thật sự rồi đấy. Chỗ này cả một câu cô giáo chỉ cần nhìn vào đúng cái từ này thôi. Ở đây cô giáo nhìn cái từ này và có thể cô giáo không đọc được chẳng hạn đi thi mình ui mình không đọc được rồi nhưng chắc là các bạn vẫn còn phải nhớ được từ này chứ đúng ạ advice đó là gì là khuyên lời khuyên advice khuyên nhủ ai làm gì vậy cái này nó cũng sẽ liên quan gì gì đấy cái khuyên khuyên thôi đúng không ạ có thêm tiền tố in vào đây thì là tiền là tính từ tiêu cực tức là không khuyên làm gì ý câu này rõ là cái việc mà bạn tắm bằng vòi hoa sen này hoặc là bạn tắm trong bồn tắm trong một cơn bão táp sấm chớp thì là không là không khôn ngoan là người ta không khuyên bạn làm vậy vậy thì tức là bạn không nên tắm trong lúc đang mưa đúng không ạ sấm chớp đùng đùng vậy thì không nên làm gì chúng ta sẽ có cấu trúc là should động từ khuyết thiếu nên này shouldn't này cộng với lại verb vậy suy ra đáp án chính xác sẽ là gì đó rồi đi thi cô giáo nhìn mỗi cái này đúng chưa thì cô giáo cho trọng cái này chứ không phải là còn cô giáo dịch cho các bạn là bởi vì cô giáo đang dạy các bạn cho nên chúng ta phải dịch để hiểu được nghĩa lúc nãy cô giáo vừa dạy trong lớp ngữ pháp lái C cái bài về động từ khuyết thiếu xong đây này trước khi livestream hôm nay cô giáo đã dạy 50 câu về động từ khuyết thiếu rồi đó đúng không mà live từ nay bây giờ đến 10 giờ 38 phút này đó tiếp theo chủ yếu ngọc câu hỏi số 31 bạn nào mà vượt qua được bản thân ngày hôm nay thì chúng ta mới vượt qua được ngày thứ hai nhá vì ngày thứ hôm nay mới chỉ là ngày mang tên xác định mục tiêu thôi ngày mai của chúng ta mới là mang tên là thử thách bản thân đấy xem là bạn nào làm đều cô ngọc ngày mai nào bây giờ cho anh nhìn cô giáo câu hỏi số 31 The best way uh, to attract people into libraries is by, make, by making them more welcoming. Câu này sẽ dịch là gì? Cách tốt nhất để thu hút mọi người tới thư viện là bằng cách phải chào mừng họ thật là nhiệt tình hơn. Vậy thì cái câu này chúng ta hãy để ý cho cô giáo đó là cái cụm the best way. Người ta đang muốn nhấn mạnh đến yếu tố duy nhất the best way. Cách tốt nhất thì là cách tốt nhất tức là gì? Tức là không còn cách nào khác và không còn cách nào khác thì nó sẽ là there are no other ways better than đúng không ạ there are no other ways có nghĩa là không còn cái gì khác và better than có nghĩa là hơn cái gì vậy câu này sẽ là không còn một cách nào khác hơn cách là phải khiến cho mọi người được chào mừng nhiệt tình hơn để có thể thu hút họ vào với thư viện của mình đúng không ạ Đấy, cho nên chúng mình sẽ chọn câu đó là B nhá được chưa rồi ok, nếu hôm nay làm đúng 3 trên 3 chắc chắn đi thi phần viết lại câu kiểu gì cũng 3 trên 3, được chưa nào? Rồi tiếp theo chủ đề Ngọc câu hỏi số 32 34. À 33, 32 33 của chúng ta là một câu hỏi liên quan đến phần viết lại câu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ phải áng chừng dịch được cho cô giáo 70% câu gốc đã. Riêng phần kết hợp câu nhá, nếu ai đấy mà không dịch được 70% câu gốc ý, thì khả năng làm sai là rất là cao. Chứ còn cái phần viết lại câu bạn chỉ cần xác định một từ khóa quan trọng là bạn có thể làm được. Thế bây giờ chúng ta hãy nhìn cô giáo câu hỏi số 32. Thấy chưa? À. Câu hỏi số 32 của chúng ta như sau này. Giờ rồi có một bạn vẫn hỏi cô Ngọc như sau Tại sao 31C lại không được ạ? À? Cô có chữa phần đọc không? Cô giáo không chữa phần đọc nhưng cô giáo tặng các bạn đáp án chi tiết của phần đọc hiểu và chỉ trong ở trong Zalo thôi, được chưa? Tí nữa cô giáo sẽ gửi cho chị Trúc để chị Trúc sẽ đưa cho bạn. Cái câu 31 cô sẽ giải thích cho em tại sao không là C nhé, bởi vì nó sai nghĩa. Đúng không ạ? Câu 31 rõ ràng các bạn sẽ dịch cho cô giáo là câu C mình dịch là uh, cái việc mà cách tốt nhất để thu hút cái gì cái việc mà cách tốt nhất để thu hút câu này là vừa sai về nghĩa còn vừa sai ngữ pháp nữa chứ đây nhá ok bạn nhìn nhìn cô đó ngữ pháp này ngữ pháp là that cộng mệnh đề cộng động từ số ít em nhìn này that này sau đó cộng the best way to attract chủ ngữ này makes them more welcome động từ đây mới là một mệnh đề thế động từ số ít của em đâu câu này nó đã hoàn chỉnh một câu đâu mà em chọn đáp án là C đúng không ạ đấy câu 31 thực ra nếu mà nó hoàn chỉnh nó cũng vẫn là sai sai vừa về nghĩa lại vừa sai về mặt ngữ pháp đúng chưa nào rồi bây giờ chúng ta chuyển cô giáo câu hỏi số 32 32 thì cô giáo phải dịch cho các bạn như sau này He was seriously injured from the burning vehicle. He can attend the soccer match making taking place today. Uh, anh ấy thì đã bị uh, thương nặng, bị thương nặng trong uh, à bị thương nặng ở ừ, bị thương nặng trong cái vụ cháy uh, ô tô hay là cháy phương tiện giao thông ấy. Chấm. Và anh ta thì không thể nào mà tham gia một trận đấu bóng đá diễn ra vào ngày hôm nay được ok vậy là như thế này này trong quá khứ bị tai nạn nên hiện tại không thể tham gia đấy là cái mình dịch xong rút ra nhá trong quá khứ liên quan đến hiện tại rồi ok bây giờ nhìn đáp án này đấy vì xác định được đó là trong quá khứ và hiện tại cho nên các bạn thấy này cả bốn đáp án abc nó đang nhắc đến câu điều kiện vậy này trước khi cô giáo nhìn bốn đáp án abcd nhìn có vẻ dài dài tàu hỏa nhập ma thế này mình làm đến đây mình đã mệt lắm rồi đúng không ạ ờ bây giờ mình làm cách này tôi có một nguyên nhân trong quá khứ tôi có một kết quả động lại ở hiện tại. Vậy thì tôi sẽ phải có một câu điều kiện loại gì, loại trộn. Nó sẽ trộn giữa mệnh đề điều kiện loại 3 là không diễn ra trong quá khứ với kết quả là ở gì? Không diễn ra trong hiện tại từ câu điều kiện loại 2. Vậy bây giờ chúng ta chỉ áng chừng vào bốn đáp án ABCD uh, ờ, về cái cấu trúc công thức thôi. Nếu mà đã là trộn nhá thì nó sẽ như này này, if này, trộn 3 thì nó sẽ là chủ ngữ cộng hết cộng P2 của động từ này rồi trộn hai kết quả nó sẽ là chủ ngữ cộng út cộng cút hoặc cái gì gì đấy cút cút đều được cộng với động từ nguyên mẫu thế thì cái câu 32 này ta xem vào đây ta xem vào đây thì ta sẽ thấy như sau này đầu tiên là đáp án A đi đáp án A sai đúng không sai bởi vì đây không phải là cấu trúc của câu điều kiện trộn đây này đây là cút cộng hoặc là út cộng verb nhưng mà câu A nói là út h cộng P2 chứ vất vâng. câu B B B được không câu B thì nó sai đúng ủi câu này quá sai quá hay luôn Câu B nó sai hay ở chỗ là học sinh nhá, rất hay bị nhầm chỗ này. Khi anh đảo ngữ hết lên anh cho nót lên luôn là hidden, không được. Câu B các em phải nhớ nếu như em thích đảo ngữ mà em lại còn là câu phủ định thì em phải cho cô giáo nót đứng sau bin, đúng không? Chứ không thể là hết đừng đảo lên được, tức là tóm lại trong câu điều kiện đảo không bao giờ có hết đừng. Tiếp theo, sai. Câu C, câu C thì cô thấy là chỗ này hết đừng bin ok được, nhưng chỗ này cũng lại could have cộng với hai vậy thuần là câu loại 3 rồi. Vậy đáp án còn lại là đi đấy đúng không xong câu này dịch nào nếu anh ta không bị thương trong trận à quên trong cái vụ tai nạn ô tô cháy ô tô thì anh ta có thể tham gia bây giờ nhưng sự thật là ngược lại đúng không ạ rồi câu 33 và câu 33 là câu cuối cùng ngày hôm nay cô giáo sẽ chốt này để cho chúng ta uh, toàn bộ phần đọc điền đọc hiểu cô giáo sẽ gửi đáp án các bạn này nào câu 33 chọn đáp án gì Universities teach students their subject. Dot, à, chấm, besides, universities should also help them develop their soft skills Trường đại học dạy cho họ môn học, bên cạnh đó trường đại học giúp cho họ phát triển kỹ năng mềm. Vậy các bạn thấy này, đó là à, trường đại học làm được nhiều thứ đúng không? Vậy thì chúng ta nhớ đến cái cặp liên từ đó là không những mà còn, không những giúp cái này mà còn giúp cái kia, đúng không ạ? Đấy. Vậy thì cái câu này chọn gì? Uh, em cảm ơn cô Ngọc nhiều, cô giảng hay quá à? Uh, thank you so much. Okay, you made my day. Nào cô ba ba chọn đáp án gì ạ? nào không những mà còn thì chúng ta nhớ đến cái gì nào not only thích đảo lên đầu đúng không được nếu mà thích đảo lên đầu thì anh phải đảo ngữ cho cô not only chúng ta cộng trọng động từ cộng gì cộng chủ ngữ cộng với gì verb nguyên mẫu vậy nhìn vào đây thì các bạn sẽ có cho giáo đáp án A cũng được đáp án C nó cũng được not only do university teach students đúng không not only do universities teach students nhưng mà đằng này but also should they have them hay là but they should also have them nhớ này chỉ đảo ngữ một vế thôi đúng không ạ 15 năm trước mà được học cô chắc em theo ban D 15 năm trước thì chắc là bạn phải giờ phải 27 hoặc là 30 tuổi rồi đúng không <laughs> rồi cảm ơn một học sinh rất là nhiều tuổi trong lớp của mình <laughs> nào câu hỏi số 31 à quên 33 chọn gì có tược đảo thứ hai không không nên ông nào nhá mà làm câu ba này nhá mà đã gạch được A với C rồi mà còn chọn đáp án A nữa là cô giáo đánh đấy đáp án phải là C phạt phạt phạt tại vì sao đã nhớ được đến đảo ngữ rồi mà lại còn sai vì tính thiếu cẩn thận mình không đảo hai vế mà mình chỉ đảo một vế thôi và mình đã đảo vế not only rồi thì cái kia để nguyên để nguyên tức là gì chúng ta sẽ cho chủ ngữ cộng động từ theo đúng trật tự trần thuật của nó đúng không ạ rồi có một bạn bảo là cô giảng lại câu 32 đi cô đúng không cô phạt em đi ạ à. sai luôn <laughs> nào bao nhiêu bạn cần phải bị phạt ở trong ngày hôm nay nào phạt là bây giờ phạt thế nào bây giờ nhỉ phạt cho chép cho cho chép phạt nhá tự chép phạt tầm khoảng 20 lần đi cho nhớ cô ơi cho em xin link đề ạ à, toàn bộ đề ngày hôm nay thì cô Ngọc đều đăng lên trên trang luyện học tiếng Anh cùng cô Ngọc các bạn hãy lên trên trang fanpage và đây là fanpage duy nhất mà cô giáo hướng dẫn các bạn uh, uh, tiếng Anh ở trên uh, Facebook đấy toàn bộ đề này cũng như là đáp án chi tiết này hay là các cái buổi live lưu lại được đều ở đây nên các bạn hãy uh, nhanh tay follow ở trên trang này để các bạn nhận được toàn bộ nhé cô đấm em đi cho em tỉnh đi ạ <laughs> rồi cái tên của em nghe cũng có vẻ và nhờ một bạn nào đấm đi bạn ấy tên là thơ ngu ngơ <laughs> hẳn là thơ ngu ngơ khóc dòng cô chép 100 lần đi cô đấy cô dò từ vựng đi cô sao phải dò từ vựng nhỉ được chưa? Đây, hôm nay chúng ta kết lại 33 câu này và 33 câu này nhá mà các em làm đúng thì đúng là xứng đáng 9 10 điểm đi thi trung học thông quốc gia thi thật đấy. Đề thi thật mà có khó thì cũng nó cũng chỉ ở mức độ uh, như này hơn một chút thôi. Hãy đón xem các cái buổi live tiếp theo tức là buổi thứ hai ngày mai để chúng ta biết được cái mức độ tiếp theo nó sẽ cao lên một thực ra là mỗi một đề cô giáo chỉ nhích lên thêm một câu khó thôi các bạn ạ thêm một câu hay hai câu khó đúng chưa đấy toàn bộ đáp án đọc điền đọc hiểu của chúng ta thì cô giáo sẽ hướng dẫn các bạn ở trên lớp à quên ở trong à, đáp án chi tiết nhá đây là phần đây này phần đáp án chi tiết của cô giáo cũng đã dịch toàn bài cho bạn rồi đó là lý do tại sao mà đáp án chi tiết của cô Ngọc uh, thì à, chúng ta lại có dài những 36 trang là vì vậy và cô giáo sẽ đăng ở trên nhóm Zalo của mình nhé cô cứ để em à? rồi ok cô cứ để em à, đây đây là nhóm Zalo và hiện nay nhóm Zalo này full rồi tí nữa cô giáo sẽ bảo chị Trúc là mở thêm link Zalo số 2 à, sau một cái buổi live ngày hôm nay để các bạn có thể vào xem được chưa rồi cô ơi cô hướng dẫn đăng ký khóa ngữ pháp đi ạ rồi ok à, hôm nay ý, thì uh, cô giáo livestream chuỗi livestream luyện đề tổng ôn 9 cộng và nó cũng chính là những bước đầu tiên của khóa luyện đề tổng ôn cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2022 cô Ngọc đây chính là cái khóa mà các bạn có thể tham gia để chúng ta uh, thi trung học phổ thông quốc gia năm nay thì đây các bạn nhớ giá này trong khóa học này thì à, chúng ta sẽ luyện đề tổng ôn cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2022 và hôm nay 50 bạn mà chúng ta đầu đầu tiên mà đăng ký khóa luyện đề tổng ôn cô giáo thì cô Ngọc sẽ tặng luôn cho các bạn khóa live C khóa live C chính là cái khóa mà nắm chắc từng chuyên đề tất cả những chuyên đề ngữ pháp mà các em cần phải nhớ à, thì chúng ta đều có trong khóa live share này rồi và trong khóa live share này thì cô giáo đã tính sơ sơ là nó sẽ rơi vào tầm mà cô giáo đã có hơn 120 bài giảng và các, các bạn sẽ được tặng luôn cái khóa live share khi mà đăng ký đăng ký khóa luyện đề tổng môn này và chúng ta cũng sẽ được tặng luôn 5 cuốn sách hộp trong hộp đề được chưa đấy tặng 5 cuốn sách trong hộp đề và khóa luyện đề tổng ôn này bắt đầu từ tuần sau thì cô giáo sẽ uh, tăng tốc bởi vì với tuần này thì cô giáo đã kết thúc live C rồi và bây giờ thì chúng ta bắt đầu tăng tốc cho khóa luyện đề tổng ôn. Hiện nay thì luyện đề tổng ôn của chúng ta ấy, chúng ta đang dừng lại ở những cái đề mang mức 8 cộng và có lẽ là ngày hôm nay sau khi cô giáo livestream chữa đề này thì các bạn cũng biết được cái mức độ 9 cộng là như thế nào rồi đúng không ạ? Đấy, mức độ 9 cộng sẽ là như thế nào Và đề cô giáo sẽ hướng dẫn các bạn Ở trong nhóm kín của lớp live tổng ôn luyện đề Chính là lớp live VIP và lớp live VIP này của chúng ta sẽ học từ 2 cho đến 3 buổi trên một tuần. Và chúng ta sẽ học theo mức độ tăng dần các bạn nhé. Là các cái đề từ mức độ 8 cộng xong rồi lên đến 9 cộng. Và sau đó này, có đề minh họa thì chúng ta sẽ bắt đầu ôn theo định hướng của đề minh họa. À, em thích em chỉ thích cô chữa đề trực tiếp thôi, phần đọc hiểu. À, thế thì ở trong lớp live VIP chúng ta sẽ chữa đọc hiểu một cách chi tiết và trực tiếp à, chứ ở đây thì em thấy đấy bây giờ đã là gần 11 giờ đêm rồi cô Ngọc à, các bạn thấy cô Ngọc nói trực liên tiếp như này các bạn à, nghe đã thấy mệt rồi chứ đúng không nghe đã thấy mệt rồi hoặc mà cô giáo đã dạy trực tiếp liên tiếp từ nãy giờ từ 7 giờ 30 không ngừng nghỉ luôn thế nên là ở đây thì uh, qua trong cái buổi live hỗ trợ thì cô giáo không thể nào mà chữa đọc hiểu được do giới hạn về mặt thời gian nên là chỉ trong khóa luyện đề tổng hôn thì chúng ta mới có được uh, phần chữa chi tiết toàn bộ đề nhá rồi khóa luyện đề tổng ôn này của chúng ta sẽ học từ giờ cho đến tháng 7 năm 2022 và toàn bộ bài giảng cô Ngọc đều là livestream trực tiếp ở trong khóa học. Và trong khóa học của chúng ta thì mình sẽ có tài liệu là 5 cuốn sách mà cô giáo tặng các bạn và gửi về nhà cho chúng ta, được chưa? Hôm nay chữ đề hay lắm mà, ok. Vậy các bạn nhớ theo dõi cô giáo uh, buổi ngày mai, đúng không ạ? Là đề số 2 nhá, với cái tên gọi là thử thách bản thân. Đấy. Đề hôm nay em đã sai tùm lum rồi, mai chắc chết cô ạ. Không, đề ngày mai cô giáo chỉ thêm một câu khó nữa thôi, đúng một câu nữa bạn ạ. Được chưa? Cô ơi, cô gửi đáp án bài đọc được rồi, tí nữa cô giáo sẽ gửi đáp án bài đọc cho chúng ta nhá. Ờ, cô ơi, em cô ơi, ba ba câu mà em sai 34 <laughs> câu rồi hả? Rồi ok, đấy. Được chưa? À, đúng rồi, chính xác. Toàn bộ các cái buổi live này của chúng ta thì mình sẽ được lưu lại, được chưa? Chúng ta sẽ được lưu lại và xem đi xem lại nhiều lần. Đấy là cái khóa live tổng ôn. Rồi, mai mấy giờ? Ngày mai của chúng ta cũng là 21 giờ 30 các bạn nhé. Tất cả 5 ngày mà cô giáo chữa liên tiếp thì đều là gì? Vào lúc 21 giờ 30, được chưa nào? Rồi, thế còn những bạn nào mà chúng ta đang là 2K5 thì các con có thể đăng ký cái khóa chọn bộ ôn thi Trung học thông quốc gia 2023 này. Thì bây giờ nếu như mà chúng ta 2K5 nhé, đây là chỉ dành cho 2K5 này. Nếu bây giờ chúng ta đăng ký khóa ôn thi Trung học thông quốc gia sớm bây giờ ấy thì cô giáo sẽ dạy các bạn đến tháng 7 năm 2023. Và chúng ta được không cần phải đợi để học mà chúng ta sẽ được thêm luôn vào lớp của 2K4 để học trước và xem trước tài liệu. Đấy, sau đó thì đến khi mà uh, nhóm của 2K5 chúng ta mở ra, cô giáo sẽ dạy trực tiếp thì các bạn sẽ được thêm vào các cái nhóm mới đấy nữa. Đấy. Và tất cả những bạn nào mà là 2K5 đang học cùng với cô Ngọc ấy thì chúng ta thấy này. Đầu tiên chúng ta được ép vào nhóm 2K4 học trước, có tài liệu và chúng ta học trước để chúng ta năm sau chúng ta luyện đề cho nó nhàn đúng không? Bây giờ mà các bạn đăng ký là 2K5 thì các bạn sẽ đăng ký với cái mức học phí rất ưu đãi, đó là 3 triệu 6 chỉ còn 1 triệu 8 thôi. Đấy. 1 triệu 8 đăng ký từ giờ là học luôn đến tháng 7 năm 2023. Đó. Rồi, và tất cả các bạn chúng ta đều được thêm vào cả ba lớp của anh chị 2K4 để chúng ta học trước. Và cái giai đoạn học trước này giờ thì cũng chẳng phải là sớm lắm đâu. Bởi vì thực ra là nếu so với những bạn mà chăm chỉ ấy thì cô giáo thấy là các bạn ấy cũng đã học ờ, trước từ rất lâu rồi. Nói là rất lâu là đối với một số các bạn mà cô giáo hiện giờ vẫn còn nhớ tên cơ có những bạn ở trong lớp 2K5 của cô ví dụ bạn là Phương Mai à hay là bạn Nguyễn Khôi à đấy có hai cái bạn đấy cô giáo cực kỳ nhớ tên bởi vì mặc dù là 2K5 nhưng mà đăng ký qua học 2K4 từ tận tháng 7 của năm ngoái thế nên là chúng ta học trước là vì sao bởi vì chúng ta có thể nhận tài liệu và xem lại phần lý thuyết bài giảng trước sau đó đến năm sau là chúng ta chỉ tổng ôn luyện đề thôi đúng chưa và 2K5 bây giờ chúng ta đăng ký học là sẽ được học trực tiếp trong nhóm kín đến tận tháng 7 năm 2023 tức là đến khi mà các con thi thật ấy, thì chúng ta mới kết thúc khóa học và với mức học phí bây giờ là cho 50 bạn đầu tiên đăng ký nhá và cô giáo sẽ triển khai ngay trong tuần này đó chính là uh, học phí được ưu đãi từ 3 triệu 6 còn 1 triệu 8 cho chọn bộ ôn thi là có 3 khóa học đấy đó là 2k5 được chưa và cuối cùng một cái khóa mà dành cho những bạn nào chúng ta chỉ muốn ôn tập ngữ pháp ví dụ là các bạn 2k tư hay k năm muốn ôn tập ngữ pháp hoặc là nhưng mà có hai k tư hai k năm thì cô giáo không khuyên đăng ký khóa này bởi vì chúng ta học cái khóa chọn bộ ôn thi trung học thông quốc gia là đã có cái khóa này rồi đúng không thì đây là cái khóa mà dành cho những bạn cô giáo livestream cô giáo thấy rất rất nhiều bạn muốn học lại ngữ pháp thì đây là khóa ngữ pháp toàn diện đấy cô ơi em hai k năm mới đăng ký một giờ rưỡi thì có được học đến năm 2023 không ạ ờ, em nhắn tin luôn cho page nhá cho chị Trúc luôn nhá bạn nào bạn nào tên là gì đây bạn Nguyễn Phượng à đúng không em nhắn tin luôn cho chị Trúc cho cô và khi mà các bạn đăng ký với mức ưu đãi học phí như này thì chắc chắn các bạn sẽ được ép vào lớp của à, sẽ được học đến tận tháng 7 năm 2023 được chưa nào rồi Phượng thử xem thêm tí nó hỏi lại chị Trúc cho cô nhé đây là khóa ngữ pháp toàn diện thì khóa ngữ pháp toàn diện này của chúng ta là cái khóa mà ở ờ, bây giờ các bạn sẽ được tặng 120 bài giải là video đã có sẵn để chúng ta học trước và chúng ta sẽ được thêm vào một lớp live mới và cô giáo sẽ livestream trực tiếp vào trong khóa học này cứ hai buổi một tuần ngữ pháp. Chắc chắn đảm bảo các bạn khi học xong khóa này không thể mất gốc được. Nếu mà các bạn mất gốc thì chắc chắn là chỉ có thể là các bạn cố tình mất gốc thôi. Chứ còn là đã livestream trực tiếp hai buổi trong một tuần và có tài liệu sẵn ở 120 120 đô video quay sẵn như này thì chúng ta không thể nào mất gốc được. Đấy, và khóa học này thì các bạn sẽ được học cho đến tận tháng 12 năm 2022. Đó, và học phí của chúng ta sẽ chỉ còn lại 1 triệu 200 nghìn, được chưa nào? đó là cái khóa ngữ pháp toàn diện nhá khóa này là khóa lấy gốc cho tất cả những bạn nào chúng ta yếu ngữ pháp được chưa đó rồi ok thế vậy thì uh, các bạn sẽ đợi à, đến buổi ngày mai của cô Ngọc là 21 giờ 30 chúng ta sẽ bắt đầu khóa live à chúng ta sẽ bắt đầu buổi số 2 thử thách bản thân và những bạn nào ở đây cô giáo đang thấy là cô ơi mất gốc thì có theo được lớp hai k 4 Ờ, mất gốc thì yes, bây giờ chúng ta đang là 2K4 thì đang chúng ta sẽ theo khóa luyện đề tổng môn 9 cộng này đấy học phí là một triệu ba trăm nghìn và chúng ta sẽ được tặng nguyên một cái khóa lấy gốc là khóa license ngữ pháp và chúng ta đăng ký bằng cách này các bạn nhìn thấy ở trên cái màn hình của cô giáo ấy thì à, chúng ta thấy có gì nhỉ một cái đường link đã được ghi mắc thì chúng ta ấn vào đấy nhá thì đường link này sẽ là đường link đăng ký của cái uh, khóa học ngày hôm nay với ưu đãi và tất cả các bạn mà chúng ta điền link đăng ký này thì chúng ta sẽ nhận được cái ưu đãi mà cô giáo uh, có nói ngày hôm nay đúng chưa đấy các bạn điền link ví dụ các bạn muốn học khóa nào thì cho click vào đây ví dụ khóa ngữ pháp toàn diện hay là khóa live CTG 2K4 hoặc là khóa live VIP của 2K5 được chưa nào cô ơi đăng ký khóa 2K3 ở đâu ạ 2003 à 2023 đây các bạn nhìn thấy đường link ở trên uh, cái buổi live của cô không đây này đấy chúng ta ấn vào đường link này nhá sau đó chúng ta chọn vào mục là live CTG của 2K3 à 2023 đúng chưa ạ rồi toàn tất cả những bạn nào đã đăng ký khóa ôn thi trung học thông quốc gia của cô à, dành cho hai k 4 hoặc hai k 5 thì nó đã bao gồm có cả ngữ pháp toàn diện rồi. Các bạn không cần phải đăng ký thêm bất kỳ một cái khóa học nào nữa. Được chưa nào? Sắp tới đây thì khóa luyện đề tổng ôn 9 cộng chúng ta sẽ bắt đầu có những cái đề khó hơn. Và tới đây thì những cái đề của trường chuyên ấy các bạn thấy là bắt đầu các trường bắt đầu thi rồi. Cho nên là cô giáo sẽ cập nhật các cái đề của các trường và chữa ở trong nhóm live VIP của chúng ta nhá Đấy. Được chưa? Rồi, luyện đề tổng ôn 9 cộng thì bây giờ chúng ta đang ôn đề ở mức nắm chắc 8 cộng. Thì sau khi mà chúng ta kết thúc cái trọng ôn 8 cộng thì chúng ta sẽ đến luyện đề tổng ôn 9 cộng và đến lúc tổng ôn 9 cộng thì cô nghĩ là đến lúc đấy thì nó đã bắt đầu có đề minh họa chính thức của Bộ Giáo dục năm nay rồi. Để khi có đề chính thức một cái là chúng ta sẽ ôn đề luôn theo định hướng đề minh họa năm nay. Và cái đó mới là cái thắng của chúng ta hôm nay đấy bởi vì này. Chúng ta ôn đề trước đây là đợt 1 để chúng ta tổng ôn lại toàn bộ kiến thức khi có đề minh họa một cái là chúng ta ôn theo định hướng của đề minh họa đó đúng chưa thì như vậy chúng ta nắm chắc cái cái cái định hướng để chúng ta ôn rồi thì đương nhiên là chúng ta sẽ thắng thôi vấn đề là từ giờ cho đến tháng 7 năm 2022 ấy, là chúng ta bắt buộc là chúng ta phải giữ được phong phong độ đúng không đừng bao giờ mà uh, lười biếng một chút hoặc là thấy luyện đề bây giờ rồi thì lại nghỉ nghỉ một tí tiếng anh là như vậy ngoại ngữ nào cũng thế chúng ta cần phải có cái nhịp độ liên tục được chưa ạ có bạn hỏi mất gốc thì bây giờ nên học khóa nào vậy cô? Mất gốc thì bạn nên học cái khóa ngữ pháp toàn diện này này, được chưa? Đấy, nếu như mà bạn không uh, chỉ muốn học ngữ pháp thôi và chúng ta không phải là để ôn thi trung học phổ thông quốc gia thì chúng ta sẽ học khóa ngữ pháp toàn diện được chưa khóa này thì cô giáo sẽ dạy livestream trực tiếp hai buổi một tuần đến tháng 12 năm 2022 và bây giờ khi chúng ta bắt đầu hôm nay cháu đăng ký thì chúng ta sẽ được tặng một cái khóa ngữ pháp nó đã có tài liệu này và đã có 120 video rồi đấy sau đó thì chúng ta xem trước và đến khi mà cô giáo dạy live thì các bạn sẽ học theo các cái livestream của cô nữa và hai buổi trên một tuần tất cả các livestream trong khóa này của chúng ta thì đều lưu lại được chưa đều lưu lại nhá và các bạn có thể xem đi xem lại nhiều lần được nhá rồi ở đây có lẽ là sẽ rất nhiều các bạn 2K4 đúng không? 2K5 thậm chí là những bạn mà 2K7, 2K8 hay những bạn đi làm. Thực ra 2K7, 2K8 thì chúng hay là đi làm mà thì chúng ta chỉ nên học khóa ngữ pháp toàn diện này thôi, được chưa? À, học khóa ngữ pháp toàn diện. Và khóa ngữ pháp toàn diện này là khóa mà nắm chắc từng chuyên đề. Và bây giờ các bạn vào thì chúng ta sẽ tặng khóa ngữ pháp đã gồm có 120 video sẵn để học trước rồi nhá. Và sau đó thì chúng ta sẽ được thêm vào lớp mới một cái lớp mà cô giáo sẽ dạy đến tháng 12 năm 2022. Đây K8 của chúng ta có thể được chưa? với khóa này. Và chúng ta đăng ký bằng cách là chúng ta nhắn tin cho cô giáo vào trang luyện học tiếng Anh cùng cô Ngọc. Được chưa? Hoặc là chúng ta ấn vào cái đường link mà cô giáo đã uh, ờ, ghim bình luận lên trong bài giảng ngày hôm nay ấy nhá. Rồi ok, được chưa nào? Đây, trong cái đường link mà cô giáo à, ghim ở đây thì nó đã có ba mục rất là rõ ràng rồi. Mạng kiểu gì đây? Um, đây chị trà chị đã đăng ấy lên rồi này đang uh, ờ, ờ, từ vựng của buổi uh, chuỗi năm ngày tổng ôn luyện đề 9 cộng rồi này đấy các bạn có thể về share lên để chúng ta share về để có thể học nhá ở đây thì đây link đăng ký của chúng ta đây đúng không đây các bạn ấn vào đây thì sau đó thì các bạn sẽ tự chọn cái mục nào các bạn muốn Và hôm nay đăng ký cho cô giáo đều ưu đã học phí Và đều tặng sách khi mà chúng ta đăng ký Đặc biệt là 2K5 ấy, thì cô Ngọc sẽ uh, thêm chúng ta cả vào trong lớp của hai anh chị 2K4 để các bạn học trước được chưa vì là nhiều 2K5 học trước lắm Nói chung là 2K5 mà bây giờ học á, thì chúng ta ôn trước lý thuyết Xem trước bài giảng lý thuyết và cái video sẵn Sau đó thì đến khi mà chúng ta học cái khóa 2023 ấy đúng không Chúng ta học khoảng 2 đến 3 buổi trên một tuần Đến lúc đấy là cô giáo dạy lại thêm một lần nữa rồi thì chúng ta rất nhớ Được chưa? Ok So Mất gốc mà ôn thi trung học thông quốc gia thì học khóa nào vậy ạ? mất gốc ôn thi trung học quốc gia thì chúng ta sẽ học khóa này khóa trung thị nhưng mà tùy em em là 2K4 hay 2K5 2K4 thì đăng ký khóa luyện đề tổng ôn 9 cộng đã được tặng riêng một khóa lai xe rồi tức là tặng riêng một khóa lấy gốc rồi còn nếu em là 2K5 thì chúng ta sẽ học cái khóa 2023 này này đó được chưa ok cô ơi cô cho em xin link đề này được không ạ em lên trên trang của cô nhé để em lấy đề so right now I have to say goodbye to all of you guys Cô ơi em đang có sách 8 cộng 2021 rồi Thì có nên mua thêm 8 cộng 2022 không? Ờ có nên nếu như mà em năm nay em chưa thi ờ, Năm sau em thi thì mỗi năm sách nó lại mới mà Đúng không? Lại chúng ta lại được ôn thêm những cái đề mới nữa Thế thì em rất nên mua một cuốn sách 2022 Nếu như Thu Huyền là học sinh 2 k năm chẳng hạn Đúng không? Thì thực ra cô nghĩ là một cuốn sách của chúng ta mà với 35 đề chữa chi tiết với cái giá là 140 150 nghìn thì hoàn toàn chúng ta có thể đầu tư được để chúng ta học thêm ở nhà nữa đúng không ạ? Rồi ok nha. Rồi tất cả các bạn nào ờ, chúng ta đang tham gia buổi livestream hôm nay cô giáo cảm ơn tất cả các bạn Và hãy đón xem buổi live tiếp theo của chúng ta vào ngày mai Linh điền đáp án sẽ có vào trưa ngày mai Và 21 h 30 chúng ta lại online để chúng ta tiếp tục học Hy vọng ngày mai thì À em hai cứ Ngày mai chúng ta sẽ đông đảo các bạn học sinh tham gia hơn Em 2K4 rồi ạ à? Nếu mà 2K4 thì mua thêm sách 2022 để làm gì nữa Đúng không? Minh Đức ơi được nếu em nhắn tin lại cho chị Trúc cho cô nhá Minh Đức Minh Đức ơi nhắn tin lại cho chị Trúc cho cô ờ, nếu mà em 2k4 rồi thì còn mua quyển 2022 làm gì đúng không 2k4 đến tháng 7 thi rồi còn gì nữa còn quyển 2022 cô giáo sẽ sẽ sẽ ra mắt vào sau khi chúng ta thi xong chứ được chưa ạ? rồi ok có bạn bảo rằng là em thích cô nói câu đúng ạ <laughs> đúng không ạ rồi ok link đăng ký vào zalo ở đâu hả cô link đăng ký vào zalo sẽ có ở trên fanpage của chúng ta tí nữa chị trúc sẽ đăng lên cho bạn nhá ok so right now to uh, hello nhung rồi nhung hai k ba vẫn học vào xem cô ngọc à ok rồi các anh chị hai k ba nói một câu gì cho em em hai k 4 hai k 5 ờ, động viên hộ cô ngọc tí nào chị nhung này là được 10 điểm thi tiếng anh đây đúng không đấy có phải học từ sớm không các bạn hai can hai can tư bây giờ à giờ mất gốc đấy phải học như thế nào hai can năm bảo học giờ có sớm không thực ra trước khi chúng ta nói câu đấy có rất nhiều bạn đã sớm hơn chúng ta rồi đúng không trương hùng hello hùng hùng đã nhận được quà của cô ngọc trong cái đợt thi thử lần 6 chưa hùng đúng không hùng hùng lớp live cdg của cô ngọc đúng không <laughs> ok rồi so right now I have to say goodbye to all of you guys Bye bye and see you next time.